alo các vị có nghe không các vị có nghe không hôm nay chúng ta học uh, bài kinh tiếp theo là bài kinh ờ, bảy thứ lửa bài kinh bảy thứ lửa chúng ta biết rồi lửa là một uh, trong những uh, uh, nhu cầu thiết yếu hàng đầu trong đời sống của trái đất ừ. có một điều là đã nói tới lửa thì mình phải nói đến cái mặt tích cực và tiêu cực của nó à, mặt tích cực của lửa đó là nó là cái nguồn sáng à, nó là cái nguồn sáng của lửa là một cái nguồn năng lượng <laughs> một cái nguồn sáng một nguồn năng lượng à, lửa giúp cho mình à, là nấu chín thức ăn à, sưởi ấm à, nấu chín thức ăn sưởi ấm và soi sáng à, và đương nhiên là nói tới lửa thì mình phải nói đến những cái trận quả hoạn à, à, những cái à, tai nạn à, từ lửa ừ. lửa thì nó có hai cái vậy thì đức phật ngài dạy rằng trong thế giới này nó có những thứ mà cũng có thể gọi là lửa à, tức là nó có cái thì nó lửa ở cái khía cạnh tiêu cực còn có cái nó là lửa ở khía cạnh tích cực Để lửa ở khía cạnh uh, tiêu cực thì chỉ cho cái gì mà nó có cái tác hại à, chứ không có nói đến tác dụng mà nói đến tác hại à, lửa ở khía cạnh tiêu cực là nói đến cái, cái tác hại của nó ở đây ngài dạy rằng đó là phiền não à, tham sân si nó là những thứ lửa mà chỉ có tác hại chứ không có tác dụng nha chỉ có tác hại chứ không có tác dụng rồi các cái thứ lửa còn lại nó nó có tác dụng nó có lợi ích nó có ý nghĩa nhưng mà nếu mình không khéo á thì nó có thêm cả cái khía cạnh à, tiêu cực tức là nó có cái cái tác hại nữa nha cho nên lửa có hai à, lửa ở cái cạnh tiêu cực và tích cực ừ, thì ở cái cạnh tiêu cực nó có hai trường hợp là bản thân nó trước sau là chỉ có tác hại thôi rồi cái trường hợp thứ hai nó là có những thứ nó nó chỉ bị xem là tác hại khi mà mình ừ, không có gọi là tận dụng nó một cách đúng mức đúng cách à, thì cái đó được gọi là, à, là cũng gọi là cái ừ, tác hại nha thì thứ nhất cái thứ nhất ba cái lửa đầu tiên là tham sân si thì nó cũng được gọi là à, lửa mà chỉ có tác hại thôi các vị biết rồi ừ, biết bao nhiêu những cái vấn đề của thế giới này nó được khởi đi ừ, từ cái lòng tham của chúng sinh ừ. vì tham mà chuyện ác nào mình cũng làm vì tham mà chuyện ác nào mình cũng làm mà đã nói chuyện ác á, thì nó hại mình hại người à, bản thân cái tham đó à, nó nó vừa là hại mình mà nó vừa là hại người không có cái tham nào mà nó có lợi cho mình hết á nha không có cái tham nào có lợi cho mình hết á thí dụ như mình nói mình mình, à, gây dựng sự nghiệp mình gây dựng sự nghiệp bằng cái bàn tay nỗ lực của mình bằng cái đầu óc của mình rồi mình kiếm ra tiền bạc mình hưởng thụ mình sung sướng thì nó tội lỗi chỗ nào đúng nói theo cái nhìn của thế gian á thì tôi kiếm tiền kiếm danh kiếm lợi bằng mồ hôi nước mắt của tôi thì nó không có tội ờ, miễn là tôi không có làm gì phạm pháp thôi ờ, trong lúc kiếm tiền và trong lúc xài tiền tôi không phạm pháp là được rồi nha đó là nói theo thế gian nhưng mà nói theo cái tinh thần rốt ráo của nhà Phật á à, thì ờ, khi mà mình gọi là sống trong cái hành động bằng cái tâm tham ấy à, thì trước mắt đó là mình đối diện với rất là nhiều rất là nhiều cái vấn đề thứ nhất khi mà mình sống khi mình hành động bằng tâm tham á, thì phải nói rằng là đã nó tham đã nó bằng tâm tham ba chữ nha bằng tâm tham thì lúc có trí tuệ nó vắng mặt nó vắng mặt mình làm ăn buôn bán mình vì lòng tham mình muốn có lợi thì mình phải buôn bán chỉ nó bình thường nhưng mà hãy cẩn thận với lòng tham đó bởi vì nếu không có sự can thiệp của trí tuệ không có sự can thiệp của từ tâm không có sự can thiệp của các cái đức lành đó à, thì miễn sao có tiền thôi miễn sao có tiền thôi bất chấp hậu quả bất chấp hậu quả còn cái chuyện mà mình kiếm tiền mà trong cái sự cẩn trọng đó, thì cái đó không phải là bằng tâm tham mà nó có sự can thiệp của các cái đức lành ừ, của các cái, cái, cái đức lành nhớ nha nhớ phải nhớ phải tách phải tách bạch à, rạch rồi cái vấn đề cho đó ờ, chuyện thứ nhất à, là mình giàu mình kiếm sống lương thiện nhưng mà hễ mình sống còn rất bằng tâm tham đó, thì mình phải cẩn trọng là bởi vì lúc nào mà tham nó có mặt lúc đó mình không có cẩn trọng chuyện gì cũng làm còn sở dĩ mà mình biết chọn lọc thì lúc đó cái chọn lọc nó không phải là tâm tham mà đó là trí tuệ đó là lòng từ bi mình không vì cái lợi nhuận à, mà bất chấp hậu quả bất chấp à, cái cái tác hại à, trên người khác nhớ nha đó nhớ cái đó Ờ, chuyện thứ hai khi mình sống bằng tâm tham đó, ngoài cái chuyện vì tham làm ác đó, thì nó còn có cái thứ hai đó, khi mình sống bằng tâm tham đó, thì có một cái hệ quả chắc chắn phải có đó là khi mà anh sống bằng tâm tham đó, mà chỉ cần mà anh không được như ý là anh khổ khi mà anh không được như ý là anh khổ hơn cái người bình thường ví dụ như bây giờ mình vì trách nhiệm mình phải đi làm để mình nuôi thân để mình nuôi gia đình nuôi vợ con nuôi cha mẹ nếu mà chịu thuần túy trách nhiệm đó, thì cái sự mà gọi là lỗ lã mất mát của mình nó không có đau cho bằng mình sống thuần túy là tâm tham nhớ cái đó nha thuần túy là tâm tham đó rồi mình khổ lắm người mà cứ cắm đầu gục mặt trong cái đồng tiền ấy có chuyện gì họ khổ lắm còn nếu mà mình kiếm kế sinh nhai mà trong cái tinh thần trách nhiệm đó thì mình đỡ khổ hơn cái người mà sống là tâm tham nhiều lắm quý vị nhiều lắm nha ừ, đó là chuyện ngoài đời còn chuyện trong đạo cái nội dung của chánh pháp là ly dục tôn dạ, cái nội dung của chánh pháp là ly dục tôn cho nên ngay từ cái buổi đầu khoác áo dạ, cạo tóc thì cái người tu á, phải tâm niệm rằng tu là để buông tu không phải để được cái gì mà tu là để mình buông cái gì chứ không phải để được cái gì nha kể cả những cái mình cho là cao siêu dạ, thánh thiện thiên liêng cao siêu thánh thiện thánh thiện thiên liêng như là thiền định đạo quả chẳng hạn Dạ. thì nếu mà nói rốt ráo thì cái chính yếu của người tu không nên à, nhắm đến cái chuyện mà thành tựu mấy cái đó mà cái chuyện căn bản của người tu là nhắm đến cái chuyện là lìa bỏ cái phiền não liền bỏ lìa bỏ cái phàm phu của mình á cái đó mới là cái quan trọng tôi biết tôi nói cái này nhiều người trong trong nhảy dựng lên tôi vẫn nói nha tôi nhắc lại lần nữa tu mà thiết tha cầu đắc cái này chính cái kia đó tôi nói thẳng luôn đó là chuyện xa vời lắm bởi vì chuyện đầu tiên của cái chuyện tu hành là để thoát khổ thoát khổ thoát khổ trong hai cái nhân và quả thoát khổ trong quả là sao là giữ được cái tâm à, để mà gọi là có thể bình thản trước những thử thách của cuộc đời trước những cái cay đắng của đời sống thì đó gọi là tu gọi là giữ được cái thanh thản trước trước cái quả còn mà giữ mình trước cái nhân là sao là giữ mình không có gọi là tiếp tục sống trong phiền não đó gọi là giữ mình trong cái nhân nhớ nha không giữ mình gọi là giữ mình không giữ mình để không mình bị không để mình bị khổ vì cái nhân còn giữ mình để cho mình không bị khổ vì cái quả có nghĩa là ừ, có nghĩa là dầu cái hoàn cảnh gì ừ. trái ý bất toại đắng cay máu lệ cách mấy nó xảy đến mình vẫn có thể gọi là bình tâm chịu đựng được ừ. bình tâm chịu đựng được thì đó gọi là cái khả năng chịu đựng trước kết quả giữ mình trước kết quả nhớ nha ừ. thì cho nên ngay buổi đầu á, mà mình tu là mình phải đặt vấn đề là tôi tu đây mình chuyện đầu tiên là mình phải thấy rằng phiền não còn là còn khổ những đắng cay còn là còn khổ mà cái đắng cay chắc chắn mình tránh được rồi vì nghiệp cũ quá khứ mà sao tránh được không nghiệp cũ nghiệp cũ làm tránh được yeah. thì cái chuyện mà những đắng cay mà do cái nghiệp xưa nó, thì mình tránh được nhưng mà mình có thể tránh được bằng cách này không tránh được bằng cách là là là là, là dẹp bỏ nó nhưng mà tránh được ở đây có nghĩa là mình vẫn tiếp tục an lạc vẫn tiếp tục bình tâm khi những cái chuyện bất toại nó xảy đến đó cái đó, đó. tu là tu để để mày mày, mày trừ cái đó, đó tu là trong cái nhân tu là trong cái quả tu trong cái nhân là để, để không để mình tiếp tục có phiền não mà tu trong cái quả tức là khi gặp những cái đắng cay á à, à mình cũng không vì vậy mà mình à, đau khổ mà khi gặp cái ngọt ngào mình cũng không vì vậy mà bị cám dỗ ừ, nhớ nha như vậy thì nó rõ ràng là cái tu là nhắm cái chuyện lìa bỏ à, tu là nhắm đến sự lìa bỏ lìa bỏ cái sự bất mãn trong cái đắng lìa bỏ cái sự ham hố trong cái ngọt À, bản thân cái chuyện tu hành nó phải hiểu như vậy còn cái chuyện mình nó đắc chứng đạo quả niết bàn tôi nói thiệt nó xa vời lắm tôi không biết cái đạo quả nó mặn mũi ra làm sao tôi không biết cái niết bàn nó ra làm sao cho nên tôi vẫn nói một ngàn lần đã nói một ngàn lần rằng tu hành mà, mà với cái mục đích mà lìa bỏ cái phàm của mình nó mới là chắc ăn bởi vì tu mà mà để cầu đắc thánh nó có nhiều cái nguy hiểm lắm. thứ nhất nó xa vời lắm thứ hai là mình biết mặt mũi của cái thánh đó nó ra làm sao mình không biết tu mà nó hướng tới cái không biết hướng tới cái mơ hồ đó nó nguy lắm bữa nào thấy cái gì ngộ ngộ thấy cái nào lạ lạ thấy cái nào nó chưa từng thấy qua đó là bắt đầu mình hiểu lầm mình hiểu sai mình tưởng đó là đạt à. trong khi mình tu để mình bỏ cái phàm thì chắc ăn hơn là vì sao là vì cái phàm mình biết mặt mũi nó ra làm sao mình biết cái mặt mũi của cái phàm nó ra làm sao à các vị nghe kịp không tu để không còn là phàm nữa nó chắc ăn hơn là tu để thành thánh bởi vì tôi nhắc lại cái thánh mình đâu biết mặt mũi ra làm sao mà nó là chuyện xa vời nó không có thiết thực mà trong cái thực tế mình là mình tu để không còn tiếp tục là phàm nữa mà phàm là cái gì phàm là phiền não phàm là bất mãn trước cái đắng phàm là đam mê trước cái ngọt đó, đó, đó, đó. bất mãn trước cái đắng đam mê trước cái ngọt thì cái đó là lại gọi là cái phàm mình tu là mình để mình bỏ cái đó đó bỏ cái phàm đó đó nó, nó quá cụ thể mà tại sao phải bỏ vì hai cái ông đó ông làm khổ mình tôi nói tan nát hai cái ông đó hai cái ông mà mà mà đam mê trong ngọt mà bất mãn trong đắng đó. hai cái ông đó làm mình khổ tan nát chính vì mình muốn trốn khổ mình mới tu tập tứ niệm xứ à, mới mới cần đến giới định tuệ nha như vậy tu để không còn phạm là vậy đó còn chuyện đắc thánh đừng lo anh không còn là phàm nữa thì tôi xin lấy cái mạng của tôi tôi hứa tôi xin hứa bằng cái mạng của tôi anh mà không còn là phàm nữa thì tự nhiên anh thành thánh rồi cái này tôi hứa tôi xin hứa cái vụ này nha anh không còn là phàm nữa là tự nhiên anh thành thánh anh thành thánh rồi thấy địa bàn là cái gì đó cái đó là chuyện mai mốt nhưng mà cái đó tôi bảo đảm một ngàn phần trăm anh không còn là phàm nữa là xong không còn gì để nói nữa nha yeah cho nên cái chuyện tu hành là nó phải là hướng đến cái lý tưởng ly dục ly tham là chỗ đó đó chỗ đó, đó. hễ còn có bất mãn trong cái đắng thì còn có cái lòng đi tìm cái ngọt mà hãy còn có cái lòng đi tìm cái ngọt á, là còn tiếp tục đau khổ khi gặp cái đắng nhớ nha cái này cái bài giảng này đặc biệt là đáng để các vị xâm xâm lên mình đó, nha à, cái đọc nhân nít vậy đó để còn đam mê trong cái ngọt thì sẽ còn khổ trước cái đắng mà khi còn biết đau khổ trước cái đắng thì sẽ còn có cái ý đi tìm cái ngọt mà khi còn có ý đi tìm cái ngọt á thì chắc chắn sẽ vô cùng đau khổ khi gặp cái đắng mà khi còn có lòng mà ghét sợ cái đắng thì sẽ có cái lòng đi tìm cái ngọt mà đại cái nó cứ như vậy đấy cho nên cái chuyện đầu tiên của người tu là buông ra buông ra và ngay cả trong lý tưởng tu hành nó cũng không phải để đắc chứng cái gì hết nó xa quá mà tôi đang khổ mà tôi đang khổ tôi nói thật bản thân tôi và tôi nghĩ nhiều người trong râm cũng vậy đang nhức răng quá nè nhức quá nhức nó sưng như cái mỏ lợn vậy đó thì lúc đó cái chuyện mà quan trọng nhất mà mình nghĩ tới là hết nhức răng chứ lúc mình không có quẩn đâu mình nghĩ đến chuyện cái hàm răng đẹp tôi không biết trong đêm này có ai mà quẩn mà rảnh đến cái mức như vậy thì tôi không biết nha tôi không biết cái người đó nha chứ tôi biết tôi và, và những người quen của tôi thì khi mà nhức răng mà nó lên tới ốc rồi đó người ta chỉ mong cho nó hết đau thôi hết nhức thôi nha thậm chí nhổ liền cũng được nữa nha nhổ liền nha nhổ liền chứ còn giờ đó mà còn nghĩ đến cái răng đẹp đó thì thì, thì tôi nghĩ cái người này cũng hơi lạ đó nha ừ cho nên khi mà mình thấy cái thân này cái hiện hữu này nó còn lấy gánh nặng nó là cái nỗi khổ niềm đau thì cái mục đích mà trước mắt của mình á, trước mắt và duy nhất ưu tiên hàng đầu á, phải là lìa bỏ cái sự hiện hữu đó lìa bỏ cái tánh phàm phu á. vì cái đó làm cho mình khổ mà mình đang bị nhức răng thì mình phải giải quyết cái chuyện nhức răng chứ mình không có quẩn mà nghĩ đến cái chuyện mà hay ho khác ví dụ như là răng đẹp môi đẹp miệng đẹp nụ cười đẹp là, là mai mốt tính sao nha Đấy. cho nên là nếu mà không hiểu được cái điều mà nãy giờ tôi nói là tự nhiên mình đang bị đốt cháy bởi ngọn lửa đầu tiên đó chính là ngọn lửa lửa tham ái ngày nào cứ nhớ như nít vậy đó cứ ngày nào còn thích cái này thích cái kia thì dứt khoát mình sẽ bị khổ dài dài là vì sao thích không được là khổ đi kiếm tìm cái thích là cổ kiếm được rồi phải gìn giữ nó là khổ giữ không được cái mình thích là khổ rồi <coughs> đã chưa nha yeah. đó, cái thích đó, nó, nó khổ vậy đó đó là nói lên mặt mặt mặt mặt, mặt nổi nó còn với mặt chìm đó là tôi đã nói rồi cứ mỗi cái thích là nó lại tạo ra một cái tâm đầu thai đi về đâu đó rồi các vị hỏi tôi đi đâu hả sư tôi nói dạ khó nói lắm không đi đâu là do tâm tham ấy, cái cái tâm đầu thai nó dắt đi nhưng mà lợi cho đó, đó mà mình sống ra làm sao đó là do cái thiện ác mà mình đã tạo từ ngày nè thí dụ như tôi đi làm phước tôi cúng dường tôi tụng kinh tôi thuyết pháp thì coi như những lúc đó là tôi đang tạo ra mấy cái tâm đầu thai về cõi lành mai mốt tôi được làm người thí dụ vậy nhưng mà còn cái chuyện mà tôi làm người mà tôi có được cái gì đó là tính tiếp ví dụ như bây giờ tôi thuyết pháp từ đời sau sinh ra tôi có cái trí tuệ hơn người đúng nhưng mà đủ chưa chưa tôi sanh ra mà tôi cứ bệnh hoạn hoặc què hoặc hoại từ nhỏ là đã nằm trong bệnh viện rồi ba tuổi là bị tiểu đường 4 tuổi là coi như là phải thở bằng máy rồi thì bị nghĩ sao đâu có đủ nha tôi tiếp tục hành hạ chúng sanh khác thì coi như tôi tiếp tục bệnh hoạn bị yếu thọ tôi quên không có bố thí tôi không khoái chia sẻ với ai đời sao sanh ra nó khổ như chó vậy đó nó nghèo sơ sát cái khó nó bó cái khôn cho cái vị biết như vậy đừng có tưởng là học đạo hành thiền là đủ à, công đức ờ, là nó chỉ là một mỗi công đức đó là một khía cạnh của đời sống thôi nha à, mỗi công đức là một khía cạnh thôi mà cái cái cơ hội để mà mình làm một thứ công đức nó đã khó rồi nói chi là mọi công đức những công đức đức cần thiết cho đời sống mình là cái cơ hội nó càng hiếm nữa một thứ đã có cơ hội để nghe pháp cơ hội để thuyết pháp cơ hội để phục vụ cơ hội để giữ giới cơ hội để ngồi thiền đó cơ hội để tìm hiểu giáo lý cơ hội để đắc thiền đấy là đắc thần thông là còn hiếm nữa nha cho nên hãy nhớ cái đó, nhớ cái đầu tiên đó, lửa than nó đọc như vậy đó nó đọc như vậy đó nha có nghĩa là cứ hễ còn tham là còn đi đầu thai mà hễ còn đi đầu thai đó là còn lưng hồi còn chỉ một lưng hồi ở cái chỗ sướng chỗ khổ thì chỉ có trời biết thôi nha trời biết mà chắc chắn là khổ nhiều rồi tại vì một ngày là sống toàn là tâm xấu không mà nha ừ. mà tham thì nó hiển hiện qua sáu ngã ngã một tham trong những gì mình thấy thứ hai là tham trong những gì mình nghe trong cái gì mình ngửi mình ném mình sờ chạm rồi mình suy tư nha ừ, tham nó có sáu sáu nguồn sáu ngã như vậy thì coi như một ngày như vậy đó là mình coi như là có biết bao nhiêu cái cơ hội để mình sống trong tâm tham mà đối với người mà không có tu hành đó, thì cơ hội mà đẩy ra sẽ xảy ra cái tâm tham đó, nó có ít nhất là hai cái một trước cái ngọt ngào mình thích đó là tham trước cái cay đắng mình nghĩ đến cái ngọt ngào nó lại cũng là tham anh biết tôi nói trong rừng có nghe kịp không trước cái ngọt ngào thì mình mình mình thưởng thức mình đón nhận nó bằng tâm tham đúng rồi mà cái thứ hai nữa là đứng trước cái đắng cay bất toại đó thì mình lại tiếp tục nghĩ về cái kia đó là mình sống trong trước cái ngọt là mình sống trong tham còn trước cái đắng là mình nghĩ về cái tham à, nghĩ về nghĩ về cái tham và hãy còn sống bằng cái tâm tham tâm thích hả thì mình cứ nhớ là khổ trùng trùng ờ, khổ trùng trùng ờ, đây lý do tại sao mà đức phật ngày dạy rằng là, tham nó là lửa người sống trong lửa là, là người phóng lửa là đủ điên người này, này sống đứng ở trong lửa là sao chịu nổi không tham ít ít ờ, lâu lâu nó sẽ hai ba cái là đã khổ rồi còn mà sống thuần túy trong cái tham thì nó giống như mình đứng hẳn trong cái, cái đống lửa thì nó đã cỡ nào nha ừ thì cái mức độ bỏng lửa của mình ít nhiều là tùy vào cái việc là mình tiếp xúc lửa ở cái mức độ nào thì tấm tham cũng vậy mình bị nó làm khổ mình bị nó đốt nóng ở cái mức độ nào là tùy cái chuyện mà mình sống với nó bao nhiêu này cái chuyện đầu tiên là tâm tham rồi cái thứ hai là tâm lửa xanh lửa xanh ấy là nó gắn liền với lửa tham đó lửa tham lửa xanh nó gắn liền nãy tôi nói rồi nãy tôi nói rồi thích càng nhiều thì bất mãn càng nhiều đó là cái luật đó là cái luật không có ai mà áp đặt ai mà mà mà mà mà mà mà mà mà mà mà kiến tạo áp đặt cái ra cho mình đó là cái luật thiên nhiên là tự nhiên vậy đó em mình thích nhiều thì mình sẽ bất mãn nhiều để bất mãn đó chính là tâm sân nha sân sân cái này nó gồm có là giận hờn ganh tị nè tiếc cũ nè sợ hãi nè ghen tuông này không thì cái đó được gọi là sân à, ờ, chữ sân ở đại vì đàm nói rộng lắm chỉ sân đây không có phải đơn giản là giận hờn không phải mà nó bao gồm mọi thứ không những cái gì bất mãn đó à, ờ. sợ hãi cũng là sân ghen tuông tị hiềm ganh tị cũng là sân tiếc của cũng là sân trong a Di đàm nói sân nó gồm có sân tật lận hối nha hờn giận ghen tuông ganh tị tiếc núi phí của à, hối hận thì đó đều là sanh hết à, thì tất cả những cái đó nó đều khởi đi từ tâm tham à, do anh có thích anh mới có sân do anh có đam mê anh mới có bất mãn à, tụi nó nuôi nhau cho nên à, nếu mà mình còn có cái dục ái tức là còn cái đam mê ở trong năm tầng vật chất thì chắc chắn là mình phải còn có cái tâm sân đắc a na hàm rồi không còn đam mê trong vật chất dục ái nữa cho nên cũng không còn tâm sân đây là cái luật của vũ trụ nhớ nha ừ. và sân nó được gọi là lửa là vì sao ở trong room này biết rồi cái ghen tuông cái ganh tị đủ để làm cho mình ăn không ngon mà ngủ không yên cái ganh tị và ghen tuông các vị có bị có, có bị vô đó chưa các vị có bao giờ mà sống đủ cơn ghen chưa ghen khác mà ganh tị khác ghen tuông là là cái sự ganh tị trong tình cảm nam nữ còn ganh tị là nói chung mọi tình huống không mọi tình huống không muốn người khác được gì thì đó gọi là ganh tị còn cái ghen tuông là không có muốn chia sẻ cái tình cảm nam nữ cho người khác thì gọi là ghen tuông không chỉ riêng cái ghen tuông ganh tị đó không mà đã làm cho mình ăn không ngon ngủ không yên lên máu à, trụy tim à, dễ sợ chưa ừ chỉ riêng cái ghen tuông sợ hãi cũng vậy ghen tuông sợ hãi căm giận oán thù cũng làm cho mình gọi là không ăn không ngủ được nó là lửa được như nữa ai mà từng bị sống ở trong cái, cái tâm thái đó là mới hiểu tại sao mà Phật dạy sân là lửa nhớ nha kinh khủng lắm nha tham là lửa thì mình đã nói rồi khi mà cái tham mà nó giật mình đó khủng lắm khủng khiếp lắm khủng khiếp lắm muốn mà không được muốn là tham mà khi mà muốn không được để chuyển qua sân khổ lắm. thương người ta mà người ta không không, không đồng ý hoặc người ta không biết không dám nói khổ lắm. muốn cái món đồ đó quá mà không có có được thích cái nhà đó quá thích miếng đất đó quá thích cái chiếc xe đó quá mà không được khổ lắm nha cho nên tham với sân nó lận cặp nè, thích rồi ghét rồi lận cặp nó lận cặp nhớ cái chỗ đó cho nên cái sân nó là lửa khiếp lắm và cứ nhớ chừng sân lại gắn liền với tham thích càng nhiều thì sân càng nhiều cứ nhớ nhiều đó thôi đam mê càng nhiều thì bất mãn càng nhiều tụi nó lạnh cặp ừ, nhớ cho nên sân được gọi là là lửa này vậy đó muốn gọi là tàn phá cái đối tượng à, rồi cái gì nữa muốn tàn phá muốn xóa sổ đối tượng à, là sân rồi đó là coi như là, là chịu không nổi với cái tình tình cảnh tình trạng cái sự kiện đang diễn ra đó cũng là sân à, bất toại là sân cho nên ở đây đức phật thầy dạy sân là lửa nhớ nha sân là lửa rồi tiếp theo si nó là lửa là sao <coughs> có hai si mà nói theo cái nghĩa mà nghĩa chung chung si gọi là lửa là vì sao vì si nó là gốc của tham gốc của sân để mà nếu mà, mà ở đâu có tham mình phải biết ở đó là có si ở đâu mà có sân á, là mình mình biết si nó nấp lùm ở dưới đó không nó có phải có cái si làm nền tảng gián tiếp thôi gián tiếp mặc dù nó thì thì đàm á thì si nó thuộc về thọ xã mà sân á, thì nó thuộc về thọ ưu rồi mình nghĩ ổ sao mà nó nó nó nó nó nó, nó nấp được nấp được là nấp được nghĩa là nó làm nền đây nó làm nền làm nền cách gián tiếp là chính vì nó không hiểu được bốn đế cho nên nó mới bất mãn chính từ cái nền tảng không hiểu bốn đế cho nên mình mới thích cái này cái kia đây là lý do tại sao mà si được xem là nền của tham và sân và nếu tham và sân nó là lửa thì cái si thì nó lý do nào nó không là lửa vì nó gì nó làm nền cho hai ông kia mà đó, đó là nói chung chung còn nói chi tiết si nó gồm có <coughs> đó là si phóng vật và si hoài nghi hai cái này eh, nó là, là lửa là vì sao si phóng vật đó là nó làm cho mình không có tập trung mà từ chỗ phóng vật mình không có tập trung cho nên mình không có niệm mà không có định đấy mà người mà sống không có định đó là nó bồn trồn lắm nó rây rứt lắm khi mà sống thất niệm không không định không niệm thì tâm nó rây rứt nó bồn trồn. và cái phóng vật đó là cái nền cho tham và cho sân tham và sân nó chỉ xuất hiện với sự hỗ trợ của phóng vật nhớ nha chứ còn niệm mà nó có mặt định nó có mặt thì làm sao mà phóng vật nó gian vô được nha mà nếu mà có niệm có định thì làm sao mà có tham có sân được đó cho nên cái phóng vật đó là lửa bởi vì nó là cái nền cho hai cái lửa kia rồi cái hoài nghi là sao hoài nghi nó là sự quan mang trong cái bốn đế kể cả những người chưa học giáo lý tôi nói chậm nha kể cả những người chưa học giáo lý thì họ vẫn có cái hoang mang trong bốn đế có nghĩa là sao mặc dù họ không biết bốn đế là gì hết nhưng mà cái hoang mang của họ trong đời sống nó chính là tâm cái hoang mang trong bốn đế tôi ví dụ thế này tôi không biết chữ tôi không biết chữ tôi không biết chữ là tiếng việt tôi cũng biết là tôi biết nói là chứ, chứ còn biết đọc biết viết là cộng trừ nhân chia tôi không biết đó. nhưng mà tôi hỏi cái vị tuy giàu tôi biết chữ nhưng mà cái đỏ đỏ mà nó chảy trong người của tôi nó có phải là máu không cái đen đen mà nằm trên đầu tôi có phải là tóc không rồi bao nhiêu cái hóa chất sinh tố trong người của tôi đó khi mà tôi dốt tôi không biết chữ những cái thứ đó nó có trong cơ thể tôi không nó có chứ nó có mà tại tôi không biết thôi chứ nó có nha tôi không biết nhưng mà nó vẫn có rồi cái tên nào nó nó có học nó mới phân tích nó à, cái này là máu nè máu nó được nó gồm có bao nhiêu cái thành phần à, hóa chất trong đó đó là thằng biết chữ nó nói thằng có học nó nói cho tôi biết còn tôi không biết gì hết tôi biết chữ nhưng mà tôi vẫn có máu tôi vẫn có thịt và cái thịt của tôi đó nó cũng có protein nó cũng có cái này cái kia mà tôi có biết gì hết tiếng việt tôi không biết mà à. nhưng mà dầu tôi dốt bằng bằng bằng chó bằng bò đi nữa nhưng mà tôi vẫn có máu chứ còn cái chuyện nội dung nó là cái gì thì tôi không biết nha nhưng mà tôi vẫn có máu ở đây cũng vậy chúng ta chưa có học về bốn đế nhưng mà những cái hoang mang của chúng ta nó cũng là cái hoang mang trong bốn đế mặc dù chúng ta không biết bốn đế là gì hết quang mang trong bốn đế là sao quang mang ở đây có nghĩa là mình mù mịt không mình không biết mình ở đâu mình tới không? cấu tạo của thân tâm này là gì mình không biết mình không biết rằng là có cái sanh tử luân hồi và vì đâu mà có sanh tử luân hồi và với kiểu sống này của mình đó, nó là thiện ác mình không biết rồi cái chuyện mà mai này mình tắt thở mình đi về đâu mình cũng không biết vậy ý nghĩa rốt ráo của đời sống này là cái gì mình cũng không biết thì những cái không biết này nó hoàn toàn là nó nằm gọn ở trong cái vô minh bốn đế nha nhưng mà vì mình có ngu cỡ nào mình dốt mình không học đạo đúng mình không biết bốn đế là gì nhưng mà cái vấn đề của mình nó vẫn là vấn đề ở trong cái vô minh bốn đế cũng giống như hồi nãy tôi nói tôi không có biết chữ tôi không biết gì hết tôi không có có những khái niệm về khoa học về y học về dược tôi không biết nhưng mà những cái vấn đề trên cơ thể của tôi nó lại là những vấn đề mà được ờ, là mấy bác sĩ mấy cái nhà khoa học họ nhắc nhở mỗi ngày trong mấy cái phòng lab nha trong bệnh viện trong cái vùng mạch họ nhắc tới mỗi ngày còn tôi không biết gì hết họ nhắc là chuyện của họ mà riêng phần tôi thì tôi chỉ biết là tôi có mấy cái đó thôi tôi không cần biết ở đây cũng vậy à, cái vấn đề của, của hoài nghi này đó là những cái hoang mang về bản thân về thế giới mà trên nền tảng của cái gọi là vô minh trong 4D nhớ nha thì nói như vậy có nghĩa là khi mà mình sống mà không có được cái trí tuệ thì nó khổ vô vàng thì cái khổ đó được gọi là do si mà có dạ tại sao tôi thích tại sao tôi ghét là do tôi không có hiểu được bốn đề đó hoặc hiểu hiểu xương xương hiểu hiểu mơ màng hiểu kiểu vẹt két nhồng sáo cưỡng đấy cho nên cái khả năng mà gọi là đối diện của tôi đó, kém lắm kém thí dụ như tôi ừ, xin nói chân thành không có cái ý nha không có ý mà xúc xỉm bắn bổ nghe đêm hôm qua tôi có coi một cái clip ngắn khoảng chừng một phút đức giáo hoàng Francis ừ, trong lúc làm lễ làm thánh lễ ở quảng trường thánh ừ, San Peter ở Vatican à, thì ngài đang vui vẻ đang đi giữa một cái biển người toàn là những giáo dân rất mực dấu yêu à, thì có một cái, cái cô đó có lẽ là bà thảo thứ nhất là cái mặt của giống Tàu mà cộng thêm cái hành xử của cổ là chắc là China rồi mà mấy cụ quá hâm mộ nghề là cũng muốn cụ vì bất mãn cũng muốn bày tỏ một cái bất mãn nào đó của cổ mình không biết thì mình đâu có nghe của nó cái gì mà còn mình có nghe có đâu có hiểu của nó cái gì nha mà đại khái là mình không biết của nó cái gì của của thò tay của chụp lấy ngày của kéo về phía cổ một cách thô bạo và bất kính phạm thượng nha thô bạo bất kính và phạm thượng dầu dầu người ta cũng là vị chủ chăn lãnh đạo tinh thần cho hàng tỷ người trên thế giới mà đừng có nói chủ chăn chủ chiếc gì hết đó. chỉ cần người ta là một người trưởng thành đó. đang đi giữa một cái đám đông với cái sự tôn nghiêm lịch sự mà mình chòm người qua cái dãy rào ngăn cách để mình chụp cái tay người ta mình kéo về phía mình thì nó rất là thiếu lịch sự nha thì có chập tài và đức giáo hoàng đó là đang đi rất là lịch sự rất là tôn nghiêm rất là đỉnh đạt rồi tự nhiên cái thò tay chụp ngài kéo ngài về phía mình mình sổ với một trang thì lúc đó ngài phản ứng kịp phản ứng gọi là để mà gọi là trang bị gọi là tâm lý chưa kịp thì ngài mới lấy tay ngài đánh mạnh lên tay của cổ một cái mặt rất là, là giận dữ đối với tôi đó là rất giận dữ đây thì đương nhiên là sau đó thì ngài ờ, trong tư cái tư thế tư cách của vị chủ chăn trên các phương tiện truyền thông ừ, từ Vatican thì ngài cũng gửi cái lời xin lỗi là ngài đã thiếu kiểm soát thiếu kiềm chế trong cái khoảnh khắc đó này, thiếu có thiếu nhưng mà mình phải nhìn nhận rằng với một cái người mà coi như có cái trí tuệ thương trực chánh niệm thương trực thì sẽ không có một cái phản ứng nó hơi khó ngờ như vậy nha hơi khó ngờ còn, còn thì cái chuyện bà kia bắt đầu lao là chỉ có bà thì tôi cũng đang đối với tôi cái bị hỏi tôi tôi cũng phán thẳng bà là thiếu văn hóa thiếu lịch sự và thiếu cái khác nữa nó hơi nặng mà thôi thiếu hai cái đó đủ mệt rồi thiếu văn hóa thiếu lịch sự thiếu suy nghĩ này. nhưng mà phải nói về cái chuyện lớn này là về phía ngài đó bởi vì một vị a la hán không phải như vậy một vị thánh không phải như vậy một cái người hành giả mà chuyên tu miên mật không phải như vậy thường trực sống trong chánh niệm thì không đến nổi như vậy có thể một chút thôi trong cái nhiệt mình thì có nhưng mà mình để cho cái sự thiếu tự chủ mà nó đi xa hơn nữa thì là do mình thiếu cái hàm dưỡng nha ừ. cho nên tôi mới quay trở lại si nó là lửa là như vậy đó à, si nó là lửa là như vậy tức là do thiếu cái hiểu biết nó mới dẫn đến cái hành động làm phiền người khác làm như người khác họ cũng cũng nổi lửa à người nổi lửa và nếu mà lúc đó mà cái an ninh của Vatican họ hiền đó chứ nếu mà gặp an ninh của Mỹ đó hay là nó chọc của bà này rồi nếu mà đổi lại không phải Đức Giáo Hoàng mà là Tổng thống Mỹ không và nếu cái chuyện nó xảy ra trên đất Mỹ à, xảy ra trên đất Mỹ và cái đối tượng đó là Đức và là Tổng thống Mỹ là cái bà đó bị an ninh mà tụi mật vụ nó hốt cả rồi nhưng mà đó là nhẹ chứ còn ở mấy cái xứ mà như Trung Quốc đó, ha mà mà dám mà đối xử như vậy với ông Tập Cận Bình ha hoặc là ông nhẹ nhẹ hơn nhỏ hơn cỡ ông lý khắc cường thôi thì cái trong vòng ba nốt nhạc là mình đã không thấy bà nó đem nó vô trong nó nghiên cứu bà trọng nó phân phui bà là nó nghiên cứu bà là vì đâu mà là đã xúc phạm làm nhục một cái vị lãnh đạo một diện mạo của đất nước như vậy à, là đây là anh có cái ý đồ gọi là phản động có một sự tiếp tay của các thế lực quốc tế à, nó mà nó xé ra một hồi là cái bà này đem bắn 15 lần chưa có hết tội nha rồi và đó là lửa chứ còn gì nữa à? tức là đốt mình đốt người mình đốt cái người mà mình tấn công mà bản thân mình sao đó mình cũng ừ, cháy cháy tới đâu luôn nha ừ, cho nên si nó cũng là lửa rồi bây giờ các vị thấy chưa sống trong miền não là đương nhiên là coi như bị đốt mà trước khi mình bị đốt mình đốt người ta trước rồi đó là ba cái loại lửa mà gọi là chỉ có tác hại chứ không có tác dụng người biết ông lâm còn nghe không rồi tiếp theo là cái lửa gọi là lửa lửa lửa lửa lửa, lửa, lửa thánh nhân ừ, tức là lửa thánh nhân lửa thánh nhân là sao các cái bậc hiền thánh ở đời đó tại sao họ được gọi là hiền thánh tại sao họ được gọi là ahuni á bởi vì giữa bao nhiêu người trong thiên hạ thích thích cái này ghét cái kia muốn làm gì thì làm mà đa phần là làm chuyện hại người còn bản thân là thiếu tự chủ thiếu kiểm soát không tôi nhắc lại giữa bao nhiêu người thiên hạ thích tùm lâm ghét tùm lâm bất mãn đủ thứ không à, dễ dàng bị cám dỗ không à, và vì cái thích của mình chuyện ác nào cũng làm ờ, chuyện ác nào mình cũng nói chuyện ác nào mình cũng có thể nghĩ đó là cái thích còn vì cái ghét thì chuyện ác nào mình cũng làm vì cái cái ghét mà cái gì mình cũng dám nói vì cái ghét mà chuyện gì mình cũng dám nghĩ đó mà trong khi nó bên cạnh một cái biển người toàn là cái thứ như vậy không thì lâu lâu nó bị xuất hiện một cái nhân vật mà không tham không sân không si hoặc ít nữa cũng là giảm tham giảm sân giảm si không, không hết thì cũng giảm Đấy. thì họ đương nhiên là đối tượng đáng kính bởi đây bởi vì sao vậy vì đáng kính này phải khi khơi một ý tưởng mơ hồ trừu tượng mà nó là cụ thể nó là nghĩa bóc ơ ờ, nó là nghĩa đen đáng kính là bởi vì cái người đó nó có mặt ở đời này đem lại cái sự an lạc cho nhiều người cái sự có mặt của người đó là niềm an ủi là sự trấn an cho bao nhiêu người và cái sự gọi là lễ bái cúng dường của đối tượng như vậy đem lại cái sự an lạc cho cái người thực hiện Đấy. chính vì vậy cho nên hiền thánh là một cái ngọn lửa sưởi ấm sôi sáng cho chúng sinh nhá sưởi ấm và sôi sáng cho chúng sinh Đấy. tuy nhiên đã nói là lửa mà anh mà bất cẩn thiếu cảnh giác anh bị phỏng như chơi nhất là ngọn lửa đó Ờ, nó có cái nhiệt lượng cao lửa mà lửa lửa lửa khè từ ga lửa hàng gió đá không lửa hàng gió đá lửa từ bếp ga thì nó kinh khủng lắm không kinh khủng lắm lửa mà lửa xanh đó, kinh khủng lắm không cho nên là nếu mà những cái ngọn lửa mà có cái nhiệt lượng mà nó cao như vậy không mà mình bất cẩn một cái là nó phỏng lên tới đâu luôn à, thì thánh hiền cũng vậy nếu mà mình tôn trọng mình lễ bái họ mình cúng dường mình hộ trì họ mình quý kính họ thì công đức vô vàng vô lượng Đấy. nhưng mà nếu mà mình có cái lòng trà đạp bán bổ bất kính à, thì là cái quả ác nó đương nhiên là nó nặng mà đây là cái lực của vũ trụ không cái lực của vũ trụ à, lực của vũ trụ mình đá một cái trái banh vô cái vách lá cái sức dội nó khác mà mình đá cái trái banh mà vô trong cái vách tường ấy, cái sức dội nó khác nhớ nha nhớ cái này nhớ mình tung cái banh vào cái vách lá đó nó khác mà tung vào cái cái, cái vách tường thì cái sức dội nó phải mạnh hơn ở đây cũng vậy à, một cái người mà không tham không sân không si hoặc là gì đã giảm tham giảm sân giảm si à, mà mình xúc phạm phạm với họ thì dĩ nhiên cái tội nó nặng à, cho nên họ là lửa à, mà lửa à, lửa lửa này thì nó có hai hai hai hai mặt mặt tiêu cực và tích cực hoặc tiêu cực nghĩa là mình xúc phạm họ là tội nặng bằng trời tội nặng tày đình tày liếp ha. còn nếu mà mình có cái lòng thương kính quý mến họ đó, thì cái công đức đó không có sao kể xiết <laughs> cho nên à, cái đây gọi là lửa thánh hiền nha lửa thánh hiền Rồi tiếp theo đó là lửa gia chủ lửa gia chủ làm sao cái bài kinh này và cái bài kinh bên dưới và kinh tiếp theo đó ừ. kinh này rồi các bạn kinh tiếp theo cái hai bài nó đều có chú giải hết commentary đó sớ giải đó. Ừ. thì cái sớ giải của hai bài kinh này đó cộng lại cộng lại nha sớ giải của kinh này nè kinh mình đang học cộng với sớ giải của các bài kinh tiếp theo mình sẽ học sắp học không thì sớ giải của hai bài kinh này cộng lại thì mới giải thích đầy đủ cái cái nghĩa của chữ lệ lửa gia chủ là lửa sao lửa gia chủ tức là lửa của gia đình à, của gia đình nó làm sao ta thì hai cái, cái chớ dạy nó nói như thế này sống dưới một cái mái nhà người này phải biết nghĩ đến người kia không à, người này phải biết nghĩ đến người kia mà mình cư xử không phải phép à, không có đúng cách không thì các vị hiểu chuyện gì rồi hả các vị hiểu chuyện gì rồi sống chung với nhau dưới một mái nhà mà mình cư xử nhau không phải phép một người vợ cực kỳ biết điều dễ thương một người chồng là xí đú không có ra cái gì hết không thì các vị nghĩ cơ đó là một sự kết hợp có phải tật nguyền mà sớm muộn thì cũng nảy sinh vấn đề không à, à, một người vợ ngoan hiền đức hạnh à, mà người chồng không ra gì và người chồng thì ok cực kỳ ngon lành một bà vợ không ra gì à, gọi là một người chủ ngon lành một một người tớ một người làm không ra gì hoặc một người tớ một người làm rất là tốt nhưng mà ông chủ không ra gì anh tốt mà em không ra gì nói chung là trong nhà nó chỉ cần có một người không ra gì thì nó nhà nó bị là cháy tan nhà nát cửa không là, là lửa gia chủ rồi vậy cho nên thánh hiền đúng thánh hiền là đối tượng mà mình phải dè chừng phải cẩn trọng nhưng mà trong về mặt gia đạo ha, mà sống mà sơ dãy nó cháy nhà như chơi vậy nha trình lửa gia chủ à, một người chồng một cái quần quật mà vợ ở nhà thì không không có cái gọi là không giữ tròn nha. cái trách nhiệm bổn phận hoặc là một người vợ tuyệt vời người chồng không ra gì hoặc nói chung là từng thành viên trong một gia đình dưới một mái nhà mà chỉ cần có cái bất xứng à, chỉ cần có một cái hành xử bất xứng à, thì coi như sẽ dẫn đến cái hòa lớn cho căn nhà đó cái chuyện nó có gì lạ do do đó nó mới có cái loại lửa thứ tư này nè thứ năm này nè đó là lửa gia chủ là vậy rồi không lửa gia chủ đúng ra cái này em cần giải thích nhiều chỉ nhá sơ rồi bà con này hiểu rồi mà có người trong room đang nghe cái chỗ này thì quý vị nhìn kỹ cái nhà cái gì có nhiều khi cũng đang cháy đó nha phải không nhà đang cháy đó tôi cứ nghe nhiều chuyện tan thương tôi nghe tôi hết muốn lương hồi tôi có hôm nay tôi nguyện kiếm sao làm bd với thì nhiều lúc tôi nghĩ tôi làm bd ngồi sướng tôi sợ gia đình quá thì không mà làm thân gái thì nó ngán làm thân đàn bà nó ngán quá mà làm thân trai mà quờ quạng phải có vợ có con ngán có làm bd nhưng mà làm bd để lại có cái ờ, ngán khác ngán đó là tôi có nghe mấy người tử nam có nữ có kể thế này họ kể bên mỹ nha bên mỹ nha bên mỹ nói các vị còn nghe không các vị còn nghe không sao rụng rung thì nó không có cái dấu hiệu nào cho biết còn nghe ta ok à, tôi không có chuyện tào lao đâu chuyện là chuyện cần thiết tôi mới nói lửa gia chủ à, lửa gia đình rồi có mấy người phật tử nam có nữ có kể tôi nghe mà tôi tôi nản á nó nói trời ơi chưa biết con đi làm về đó. ngồi lái xe đó, mà nó chạy gần tới nhà đó. con không biết có nên ghé vô nhà của mình đó nha nhà của mình đó mà con biết có nên ghé vô ghé vô rồi cuối cùng cũng chạy ngang luôn cũng đi ngang luôn giống như cũng đi lố rồi cũng đi luôn mà chỉ biết trời nó chiều rồi mưa lất phất có khi rồi tuyết rơi mà con không biết là phải đi đâu về đâu con không muốn bước vô cái mái nhà đó, thì không ai bạo hành đánh đập gì hết nhưng mà cái không không khí nó kỳ lắm một là ghẻ lạnh đấy rồi hai là vô thấy bề bộn tùm lum rồi con cái con nít con nồi là hét khóc lóc hoặc người lớn thì thôi bệnh hoạn nằm trên thì thì mấy người kia không ai dọn dẹp tiếp sức gì cho mình giúp đỡ mình hết á cho nên là có người tôi đang nghe cũng có những năm ba người nói như vậy năm ba người nói với tôi chạy xe đi làm về đó mỹ mà nó chạy gần tới nhà nó không muốn ghé rồi cuối cùng đi luôn rồi nó đi hoài cái chạy vòng vòng vòng vòng vòng vòng làm vòng dài tôi rồi nó cũng về nhà mà nó trời rồi ngừng xe một cái không nó muốn bước xuống luôn có gọi là lửa gia chủ nghĩa là trong nhà nó có cái cái vấn đề gì đó mà để làm cho đương sự phải cay đắng bị xót xa phải không phải nói, đó là lửa gia chủ đó là chỉ cần có một hành xử bất xứng thì coi như chúng ta đã gieo lửa cho nhau nhẹ nhẹ là làm hiu hắt đời nhau còn nặng nặng là đốt cháy đời nhau làm tan rụi đời nhau nhé, nặng lắm à, rồi tiếp theo đó là lửa à, lửa lửa gì ta Để bị chờ cho một chút các vị chờ cho một tí tí nhẹ để khẩn cấp khẩn cấp hôm nay là bữa học cuối hôm nay là bữa học cuối hôm nay là bữa học cuối chúng tôi ngó lộn nha chúng tôi nhìn lộn nha chúng tôi nhìn lộn nhìn sai chúng tôi nhìn lộn nhìn sai ở đây đang trong uh, chúng tôi liếc mắt qua cái bản tiếng Việt ấy. chúng tôi liếc mắt bản tiếng Việt chúng tôi uh, đọc đọc đọc sai nha Để đọc sai ở trong đây đó là uh, bản tiếng à, bản tiếng à, à, bản tiếng bản tiếng Việt á Ờ, có có sự đánh máy sai nha có đánh máy sai cho nên là chúng tôi dạ, sơ ý không phải là chúng tôi nói sai nhưng mà vì, vì bản tiếng việt in sai nha, bản tiếng việt in sai nghĩa là in trùng á bản tiếng việt in trùng bản tiếng việt in trùng in trùng uhm, đây thì cái đây lửa thánh hiền đó tiếng Bali gọi là lửa thánh hiền gọi là Lakshminaya à, chỉ cho toàn bảo hết rồi còn cái lửa kia đó gọi là ahu à, này giá tức là cha mẹ nha rồi thì cái lửa tánh hiền đó tôi giảng rồi bây giờ tiếp theo đó mình nói về cái lửa cha mẹ ừ, lửa cha mẹ là sao tức là trong kinh nói cái thế giới này nó vận hành theo các cái chu kỳ à, nó vận hành theo các chu kỳ mà hôm tôi có giảng rồi à, một là có một cái thời kỳ chúng sanh gọi là sống ác nhiều hơn thiện nha cái thời kỳ thứ hai đó gọi là thiện ác bằng nhau ác nhiều hơn thiện rồi cái thiện ác bằng nhau rồi tới cái thời kỳ thứ ba đó là thiện nhiều hơn ác nó đi nó đi lên cao kìa nè trước hết là ác nhiều hơn thiện rồi nó tiếp theo nó thiện ác bằng nhau rồi lên một cái nữa là thiện nhiều hơn ác rồi thiện nhiều hơn ác nó bắt đầu thế giới nó đi tụ xuống thiện ác bằng nhau rồi cuối cùng là ác nhiều hơn thiện tức là ác nhiều hơn thiện là cái đáy bây giờ lên bắt đầu lên từ từ nè từ ác nhiều lên ác nhiều hơn thiện nó lên thiện ác bằng nhau rồi từ cái thiện ác bằng nhau nó mới lên tới thiện nhiều hơn ác là đỉnh không thiện nhiều hơn ác là đỉnh rồi từ cái thiện nhiều hơn ác đó, đó từ cái đỉnh đó, đó nó mới xuống là thiện ác bằng nhau rồi từ cái thiện ác bằng nhau nó xuống tới cái đáy đỉnh và đáy mà đáy là ác nhiều hơn thiện cứ như vậy và trong cái thời kỳ mà thiện nhiều hơn ác là thời kỳ của chuyển lưng thánh vương ra đời chuyển lưng thánh vương là những cái vị mà gọi là do cái cái phước nhiều đó họ ờ, giống như mình nói đơm đe thôi giống như vua thuấn vua nghiêu vậy đó có nghĩa là dùng đức để trị người không có dùng những cái mà uh, sự trừng phạt uh, là sự đàn áp uh, là khốc liệt để mà trị trị trị trị nước trị dân nha chỉ lấy đức thôi chỉ lấy, cái đức độ mình để mà cảm hóa muôn dân thì cái giai đoạn nó gọi cái cái vị đó được gọi là chuyển lưng vương nói nôm na cho bà con dễ hiểu như vậy nha chuyển lưng vương hoặc là giai đoạn cái thời kỳ các Phật chánh đẳng giác ra đời giai đoạn mà có các vị Phật độc giác ra đời ra cái thời điểm mà có các cái vị đạo sĩ đắc thiền thì cái thời kỳ đó được gọi là thiện nhiều hơn ác rồi cái giai đoạn đó nó qua đi nó mới đến cái giai đoạn tệ hơn đó là thiện ác bằng nhau với là 50 50 không và xuống nữa đó là ác nhiều hơn thiện là giai đoạn mà chúng sanh chỉ sống trong bóng tối thôi tức là không có khái niệm thiện ác gì hết cứ thích là làm Đấy. thì trong kinh nói thế này giàu là thế giới nó có vận hành ở cái giai đoạn nào đi nữa không? thì hả nếu mà cái lúc mà có thánh hiền ra đời đó thì con người mới biết thánh hiền là cái gì không người ta mới biết tôn trọng cái kẻ tu hành tôn trọng cái người có đức hạnh nha nhưng mà sẽ có một ngày sẽ có một cái lúc mà ác nhiều hơn thiện đó thì người ta không còn tôn trọng những giá trị đó nữa người ta không còn tôn trọng giá trị đó nữa lúc người ta đánh giá nhau qua cái gì đó qua sức mạnh qua tiền bạc qua nhan sắc qua tiếng tâm chứ còn cái gì mà đạo hạnh đạo đức cái đó là coi như là vứt đi rác lúc đó là bị coi là rác nó nó, nó thuộc về coi như là ba trợn nó là cái chuyện tranh may cái người mà người lành người thiện nó lúc mà bị xem là ba trợn cái kẻ mà có gọi là khả năng chia sẻ cái vật chất kiến thức cho người khác một cách miễn phí đó là bị coi là bá trợ không người là phải khôn làm cái gì cũng phải là đạo quy ra tiền được hết đó. cái gì phải đổi ra hiện vật hiện kim mới là khôn không sẽ có một ngày thế giới này nó, nó, nó như vậy người ta không còn những khái niệm thiện ác không ai mà hy sinh là vị tha đó là bị xem là ngu không đại khái thì à, là như vậy thì cái giá trị của thánh hiền chỉ được ghi nhận vào cái thời điểm con người có thiện dầu là thiện bằng ác hay là thiện nhiều hơn ác không thì miễn nhưng mà đại khái là để tôn trọng những giá trị tâm linh những giá trị tinh thần thì phải là vào những thời điểm đó Đấy. cái đó là nói về giá trị được thiên hạ nhìn nhận nha còn cái người mà có cái giá trị đó thì, thì cực hiếm không? chỉ có ở vào những thời điểm đặc biệt rồi đó thôi Đấy. nhưng mà riêng cái tình cha nghĩa mẹ thì thời nào cũng vậy thôi quý vị à, tôi nói một vòng để rồi tôi dắt cái vị trở về đây dầu cho thế giới này có một ngày mà nó sống như một bầy thú hơn thì lúc đó mẹ vẫn thương con cha vẫn thương con vì con thú nó còn làm được chuyện đó mà không các vị có thấy cái cảnh mà con gấu mẹ mà nó cõng gấu con băng qua suối không sư tử mẹ ngồi liếm sư tử con chăm sóc đứa con mới sinh không? rồi rồi bữa nay còn vôi mẹ mà lo cho vôi con không? thì mình thấy con thú nó cũng có khả năng cho nên à, dầu cái thế giới này nó ở cái thời kỳ nào đi nữa không thời kỳ mà người ta không biết thánh hiền là gì thời kỳ mà không có thánh hiền luôn hoặc là thời kỳ mà thánh hiền đầy ra đất không? thời kỳ nào đi nữa thì lúc nào cũng là tình cha nghĩa mẹ tồn tại trên đời này không lúc nào cha mẹ cũng thương con lúc nào cũng như vậy hết à, mà thương là sao thương nên có hai một là thương bằng ái có nghĩa là nó là của mình gạch dưới bằng mực đỏ nó là của mình nó là một phần xương thịt của mình nó là tác phẩm là bóng dáng là sự tiếp nối của mình cho nên mình thương nó à, mình rất ruột mình sinh ra nó mình làm trâu làm ngựa để mình nuôi nó như vậy nó là tác phẩm nó là bóng dáng nó là sự kế thừa nó là sự tiếp nối nó là cái tôi nó là phiên bản của mình cho nên mình thương nó thì cái thương đó được gọi là thương bằng ái còn cái thương thứ hai là cái thương bằng tâm từ cái thương này là cái thương vô điều kiện nha không cần nghĩ đến chuyện nó có hiếu thảo hay không nó có giống được như mình hay không mặt mũi nó ra làm sao nó có tật nguyền nó có bệnh hoạn như thế nào đi nữa không cần thiết nó có đáng là phiên bản của mình hay không không cần thiết không. nó có thương mình hay không không cần thiết miễn là mình không thể cam tâm nhẫn tâm đành lòng nhìn nó khổ thì cái thương này nè là cái thương mình từ bi à, cái thương mà do cái tâm ái lý thì loài thú có nhưng mà cái thương mà bằng cái tâm từ bi như vậy đó à, cái thương mà có cái lý trí rồi đó là cái thương đó chỉ có con người thôi nha ừ. ừ, chỉ có người như vậy thì cha mẹ có cùng lúc hai cái tấm tình đó đối với con à. cho nên tôi không có thích cái kiểu mà nói về cha mẹ mà cứ đem cái dụ mà mang nặng đẻ đau cái đó nó cũng xì hôm nay tôi phải phân tích như vậy cho các vị thấy cái sự vĩ đại của cha mẹ à, đối với con với con thôi nha à, với con à, với con với con của mình à thì với một cái đối tượng như vậy cha như vậy mẹ như vậy mà mình chỉ cần trong kinh nói trong cái thời kỳ không có thánh nhân không có tam bảo nhà chỉ cần mình dốc lòng hiếu thảo với cha mẹ cũng đủ sinh thiên nhớ nha à, không gặp thánh hiền không mà chỉ cần hết lòng hết dạ hiếu thảo với sông thư thân kính quý hai bậc hai đấng sông đường đó thì cũng đủ sinh thiên và ngược lại dầu thời đó không có thánh hiền à, mình làm sao có cơ hội để mà xúc phạm thánh hiền nhưng mà chỉ cần xúc phạm bất hiếu với cha mẹ thì cái tội nó cũng nặng như là xúc phạm thánh hiền vậy nha à, hiếu thảo với cha mẹ công đức à, đủ đứa sanh thiên mà bất kính bất hiếu đối với cha mẹ cũng đủ xa đọa địa ngục nha cho nên cha mẹ là lửa cha mẹ có thể sưởi ấm à, soi sáng cho con ừ. nhưng mà cái cái cái tấm lòng của cha mẹ đó, à, khi mà con nó không đón nhận thì chính cái ân đức cha mẹ đó, khi mà bị đứa con nó, nó xúc phạm ân đức cha mẹ càng nhiều tấm lòng cha mẹ càng rộng càng sâu thì cái sự xúc phạm của con nó tội nó càng nặng không? thì cái lửa đó gọi là lửa a hôn này ra lửa a hôn này ra là vậy đó quý vị nha thì còn cái lửa thánh nhân hồi nãy tôi giải thích rồi lửa thánh nhân có nghĩa là à, lửa thánh hiền à, trong thời Phật pháp tồn tại thì đó là tăng chúng không còn cái thời mà ngoài Phật pháp là những cái vị ly dục nhớ nha nếu mà nhớ cái này trong thời có Phật pháp thì đó là tăng chúng còn thời không có Phật pháp thì đó là những vị ly dục những vị có giới những vị có chánh kiến sẵn ở đây tôi nói luôn chánh kiến là cái gì trong kinh nói khi mà không có Phật pháp cái chánh kiến chỉ có một trường hợp duy nhất thôi tài mà không có Phật pháp à, thì người ta chỉ chánh kiến chỉ có một thôi đó là tin cái lý nhân quả tin rằng à, buồn vui ở đời này do thiện ác đem lại không họ tin vậy đó tin rằng cái buồn vui ở đời này này nó do thiện ác đem lại họ tin rằng cái điều lành nó sẽ đem lại cái cái, cái, cái, cái quả báo tốt mà cái điều ác ấy, nó sẽ đem lại cái quả báo xấu thì vẫn tin nha phải nói vững tin như vậy thì đó chính là chánh kiến cái niềm tin đó nó dẫn đến cái chánh kiến mà chánh kiến mà thời không có chư phật nó chỉ tới đó thôi cầm nó qua đi nha nhớ nha ừ. cầm nó qua đi cho nên nó là giàu không có thánh hiền ra đời mà chỉ cần là mình dốc lòng hiếu thảo với cha mẹ thì đó cũng là công đức lớn mà giàu thời điểm nào đi nữa mà xúc phạm bất kính bất hiếu với cha mẹ thì coi như mình đang tạo cái đại tội không đây là lý do đó mình cha mẹ được gọi là lửa đó quý vị lửa đó mình biết dùng á thì mình được lửa soi sáng rồi sưởi ấm không còn nếu mà không biết là cháy bỏng thịt da không chết người tan nhà nát cửa nha là lý do tại sao cha mẹ được gọi là, là lửa và đức phật ngài dạy rằng đã là lửa thì mình phải nhớ hai chuyện thứ nhất hãy đề phòng nó đốt mình và hãy sử dụng nó một cách thông minh à, sử dụng nó một cách thông minh các vị thắc mắc tại sao tôi phải nói câu này bởi vì trong đây nói vậy đó nha ngày dạy khi mà đã nói tới lửa đó thì mình phải nhắm đến hai cái cạnh tiêu cực và tích cực của nó cái cạnh ờ, tác dụng của nó là nó giúp mình nấu nướng rồi gì nữa sưởi ấm và sôi sáng không đó là cái cạnh tích cực còn cái cạnh ờ, đó là cái tác dụng của nó còn cái tác hại của nó đó đó là nó đốt cháy mình à, nó làm cho mình chết không thì ở đây người nói cái lửa cuối cùng là người nói là lửa lửa củi để, để nói cái lửa này trong cái gọi là nhu cầu cần thiết trong cái nhu cầu cần thiết thì lửa cũng là một thứ mà mình không thể để mất phải giữ nó ngày nay chúng ta không cần phải giữ lửa bằng những khúc củi cháy dở dang à, bởi vì chúng ta đã có quẹt không nhưng mà thời xưa đó, khi mình còn sống trong hang động thì lúc nào ta cũng phải giữ một ít than dù là than vùi cho đi nữa cũng phải một ít than trong hang động để khi cần bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra lửa bởi vì lửa nó có một cái vai trò một cái ý nghĩa rất là lớn trong đời sống của chúng sinh à, nhưng mà nhớ sử dụng nó một cách thô ngoan khôn ngoan thì nhờ nó mình được sung sướng nhưng mà sử dụng nó một cách ngu xuẩn không thiếu hiểu biết à, sử dụng lửa mà mình thiếu kiểm soát sử dụng lửa trong cái sự thiếu kiểm soát thì coi như là mình chỉ bị họa lớn thôi nha đây là bảy thứ lửa thì tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần lịch sử nhân loại được dựng lên rồi đổ sụp xuống hoàn toàn là bởi những trận lửa nha được dựng lên cũng từ lửa mà mà đổ sụp xuống cũng là lửa à, đó là ký tưởng của nhiều cái nhà triết gia các nhà khoa học các nhà sử học trên thế giới cái câu đó của họ như của tôi nó là lịch sử của thế giới tất cả những gì được dựng lên và những gì đổ sụp xuống đều là do lửa hết lửa thiên nhiên à, rồi lửa quả hoàng ừ, do con người tạo ra một cách cố ý hay vô tình bất cẩn nha rồi. cho nên trong đời sống mình cứ nhìn quanh mình cứ thấy ta đang luôn luôn nha mỗi ngày nha mỗi ngày ta đang sống với những ngọn lửa ta hãy sử dụng nó một cách thông minh để ta được nó giúp đỡ chứ đừng để nó làm hại mình nha đó chính là kết thúc bài kinh nha hãy luôn luôn nhớ rằng ta đang sống với nhiều cái ngọn lửa xung quanh và trong lòng mình hãy cẩn thận hãy sử dụng lửa một cách thông minh đừng để nó đốt cháy mình rồi cái ngọn lửa cái bài kênh lửa tiếp theo là cũng là lửa nữa có một cái ông và la môn à, có một ông mà la môn ổng theo cái đạo là đạo thờ lửa các vị biết rồi à, trong cái gọi là ỷ thiên đồ long ký của kim dung có nhắc tới một cái có nhắc tới một cái đạo đó là minh giáo của trương vô kỵ ừ. thì nó có cái quan hệ giữa minh giáo trung quốc với bái hỏa giáo của ba tư mà tiểu siêu là một trong những hồng nhan tri kỷ của trương Du kỵ đó vốn là người ba tư và cổ là thánh nữ của bái quả giáo à, gọi là minh giáo ba tư à. cái 24 cái bí kíp mà gọi là càng khôn đại nãi di đó nó được viết ở trên cái thánh thư uh, của bái quả giáo Phái quả giáo là một tôn giáo lâu đời ném về hàng đầu của thế giới này, hàng đầu. Bên Ấn Độ thì có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ờ, rồi có ông Mahavira, giáo chủ đạo Zen. Đó là những vị giáo chủ lâu đời của thế giới. Rồi sau đó mình có Chúa Giêsu. Thật ra Chúa Giêsu không phải là giáo chủ mà là do người đời sau họ với những cái vì nhiều cái mưu đồ nhiều mục đích mà người ta đã dựng Giêsu trở thành ra cái vị trí của một cái vị thánh một vị giáo chủ như là mình thấy hôm nay giống như người tàu mà nó dựng cái hình ảnh ông, ông, ông lão tử lên thành là thái thượng lão quân ừ. chứ còn thật ra đó là là, là là là cái tính lịch sử cái sự tính về cuộc đời của Chúa Giêsu là, là coi như là đã khả nghi mà nếu mọi sự mà đúng như vậy thì thì cái cái chuyện mà Chúa Giêsu cái vị trí mà Chúa Giêsu được người công giáo hôm nay công nhận nó cũng giống y chang như cái vị trí của ông lão tử bên tàu vậy này cứ là bản thân họ không có ý làm làm cha làm sếp ai hết mà do người người sao vì cái ý đồ nào đó chẳng hạn như mình thấy không có 12 thánh tông đồ đâu ờ, thì không có cái tín ngưỡng cơ đốc cũng giống như bên tàu mà không có trương đạo lăng đời hán thì làm gì nam hoa kinh và là nam hoa kinh của trang tử và đạo đức kinh của trang của lão tử mà được nâng lên thành thánh thư của đạo giáo rồi từ hai cuốn đó mà được người ta biên soạn thành bốn ngàn cuốn đạo tạng và ừ giới người này sao cho nên thôi bây giờ cái đi hồi nó xa lắm tôi hay bị sang đàn bị, bị lạc đề lắm nha bây giờ tôi muốn nói rằng đó là cái bá quả giáo của của, của bà tư đó là một những cái đạo lâu nhất của thế giới à, thì à, cái thánh thư của đó là Avesta À, Avesta viết rất là đơn giản A V E S T A ừ, Avesta thánh từ của nó thì trong đó nó có nói hai thế lực Ahura và Mazda thế, thế lực thiện và ác Ahura Mazda à. thì thế lực thiện ác tượng trưng cho sáng một cái là thiện thì được biểu tư tượng cho cái ánh sáng ánh sáng của gì ánh sáng của lửa rồi tối còn cái cái một cái là là ác thì được biểu tượng bằng bóng tối nha cái giáo lý nó cũng hay giống như âm dương vậy đó à, ahura mazda cái thiện cái ác và cái avesta nó là cái thánh thư nói về cái đó và cái vị giáo chủ đầu tiên của nó thì theo truyền thuyết là ông Zarathustra tiếng pháp kêu là Zoroast đọc tiếng pháp là Zoroast còn Đức Anh nó đọc là Zarathustra thì là cái cái cái, cái tín ngưỡng thờ lửa nó có lâu lắm rồi mà theo trong kinh điển Pali đó, thì nó có từ vô lượng kiếp luân hồi về trước từ bao nhiêu triệu tỷ vị Phật quá khứ thì người ta đã có cái tín ngưỡng thờ lửa vì sao vậy vì sao vậy là vì lửa nó có những cái đặc tính nó có những cái đặc tính đặc biệt mà là thấy nó mà không sờ chạm được nó không có cái vật gì trên đời này mà ngộ như lửa hết thấy nó <coughs> xin lỗi <coughs> thấy nó tiếp cận gần nó cảm được cái hơi ấm của nó cảm được thấy được cái ánh sáng của nó nhưng mà mình không lấy lấy tay mình sờ chạm một mình nắm bắt nó không được nó có mà không nó không mà có và đồng thời đó nó nó giúp đỡ cho đời sống mình quá sức nhiều không có nó là không có ánh sáng không có hơi ấm không có thức ăn mà đồng thời cái sức tàn phá của lửa đó thì khỏi nói phải không không có nói được sức tàn phá của lửa là không nói được chỉ cần một đốm lửa nhỏ nó thổi bay một khu rừng lớn một đốm lửa nhỏ không? nó thổi bay một khu rừng lớn như chơi không? ai trong rung này mà mà mà là dân úc chắc rằng như vậy dân Cali dân Cali với, với là dân Úc mà nghe nó nói cháy rừng đó là họ rành nó nghe hết thảy không dân Cali với là dân Úc là rành cháy rừng đó. một đống nữa nhỏ xíu là nó thổi bay cái khu rừng luôn mà các vị hỏi khu rừng nó bao lớn mình nói dạ thưa khó nấu chỉ cần không con người không có can thiệp vô đó à, là nó cháy cho tới tết luôn à. À, cho nên người ta lại người ta thờ lửa là vì thờ là thờ nó là bởi vì nó quá lạ lùng đi nó là một cái vật thể quá lạ lùng có mà là không không mà là có và thứ hai vừa lợi vừa hại và cái ranh giới giữa lợi và hại nó rất là mơ hồ lửa nó độc đáo cho đó cái ranh giới giữa lợi và hại nó rất là mơ hồ và cái ranh giới giữa gọi là là có và không rất là mơ hồ muốn nói có là có muốn không là không bây giờ mình lấy cây mình quơ ngang vậy này thì con lửa nó mà mình không có bị vướng không có bị vướng không có bị ngăn ngại nha cho nên nó lửa có cũng được nó lửa không cũng được ừ. à, thấy nó nằm vậy đó à, thấy nó có rõ ràng như mình mình sờ nắm mình chụp mình bắt nè mình giam nhốt nằm được đó cho nên cái ranh giới giữa có và không rất mơ hồ và ranh giới giữa lợi và hại rất là mơ hồ à, giữa thân thiện và thù địch rất là mơ hồ đây à, đây chính là lý do mà người ta thờ nó bởi vì nó đã nó đã dễ kiếm mà nó lại rất là kỳ bí và rất là thần diệu nữa không kỳ bí thần diệu mà lại dễ kiếm thế là người ta thờ đó à, người xưa không biết thờ gì thì kiếm rồi đồng thời những cái người đầu tiên mình nghĩ ra cái thờ lửa đó người ta thông minh lắm người ta muốn mượn cái cái, cái ngọn lửa đó làm một cái gọi là thần vật một cái thần tượng thần vật không để dựa vào đó họ mới tuyên truyền họ mới rao giảng những vấn đề về đạo đức về triết học về tín ngưỡng và đôi khi họ còn kèm cặp đến kèm vào đó những ý tưởng chính trị nữa nha à, chính trị nữa người ta hoạt đầu người ta mà hoạt đầu người ta mà hoạt đầu đó là hoạt đầu tôn giáo hoạt đầu hoạt đầu chính trị họ hay có mượn cái chiêu đó lắm à, mượn cái chiêu đó à, mượn cái chiêu mượn cái chiêu thánh kinh giống như là tứ thư ngũ kinh là đại học trung dung bích gia chư tử lão tử mệnh tử các sách của tàu ngày xưa kinh thư lễ nhạc của tàu ngày xưa là được cái đám mình gọi là là, là, là, là cái đám mình là cái lớp cái giới thống trị Trung Quốc họ tận dụng hết gan tiền, họ tận dụng để họ lấy cái đó làm nền tảng làm cương lĩnh chính trị để mà trị quốc trị dân an bang tế thế nha yeah. Ừ à tôi nói một cái dòng xa để mà con thấy nó, nó, nó, nó, nó, nó, nó, nó coi kinh nam truyền cái lâu lâu thấy nói thờ lửa hoài mà biết lửa ở đâu thờ lửa ai mà thằng nào nó ngu quá mà nó nghĩ là nó không phải ngu đâu nó khôn bằng trời nó chứ phải nó ngu đâu ngu là ngu là cái đám mà thấy người ta thờ rồi xì sụp lại theo mà không có chịu tìm hiểu quá thứ nó mới ngu nha chứ còn mấy cái tên đầu tiên mà nó nghĩ ra đó là nó khôn bằng trời thứ nhất là nó muốn mình muốn nắm được thiên hạ là mình phải giữ được cái lòng của thiên hạ không mà muốn giữ được lòng họ là mình phải gom thiên hạ về một mối bằng một cái niềm tin vào chính trị một niềm tin tôn giáo à, bằng một cái lời vũ khí nào đó nhưng mà phải dựng lên được một cái thần tượng về chính trị một thần tượng về tôn giáo để cho cả một cái rừng thiên hạ nó mới gọi là quỳ mập mình mới nắm được cái chỗ đó đó mình mới, mới gọi là thống nhất thiên hạ gồm thâu thiên hạ trong tay đây khôn lắm rồi đó là nói về mặt tiêu cực còn về mặt tích cực mình khơi khơi mình nói thì hạ có nghe nhưng phải có một cái thần tượng nào đó mình treo toàn đen ví dụ trong lớp này khi mà có cái hình ảnh đức phật treo toàn đen rồi chúng tôi mới nhân danh cái người giảng kinh giảng lại lời của phật xưa thì bà con mới có cớ bà con vào bà con nghe bây giờ trước mặt tôi có một trăm 130 người bà con là đâu có quẩn gì mà vào nghe một cái người tới thấy xí đú tôi không có học vị gì hết trong room này tôi nghĩ cái người mà có bằng đại học đó là một tỷ trong đây nè nha mà tại sao cái vị vào cái vị lắng nghe với vị các vị nghĩ mình muốn tìm hiểu về Phật mà tự mình đọc sách nó nản quá ngán quá giống như tìm nước ngọt trên biển nước thì mênh mông mà uống không được cứ nhìn không rồi mà càng nhìn nó càng khát nước nè thế là đó thế là đó nghe nói ở đâu của chỗ nào mà có nói hưu nói vượng về kinh điển là nhau tới để nghe nghe được thì nghe nữa còn nghe được đứng dậy tắt máy chữ thề đi ngủ nha thì cái bái quả giáo đó như vậy tôi đánh một dòng đấy bà con thấy ồ oh, bây giờ tại sao trong đây có ông bà là môn thờ lửa là vậy đó nhớ nha rồi thì ông cái thờ lửa nó ác liệt lắm thờ mà thờ nhẹ nhẹ đó thí dụ như hôm nay mình biết ở uh, Iran á nó có một cái đền thờ lửa mà tương truyền thôi tương truyền thôi Iran và Ấn Độ nha mà đặc biệt là Iran nó có một cái đền thờ lửa mà người ta nói rằng nó đã có 2.500 năm và cái ngọn lửa ở đó chưa hề tắt bao giờ đương nhiên đây là truyền thuyết nha đi trình thôi nha chỉ là truyền thuyết mình không cố biết nó có thiệt hay không mà lỡ nó có tắt rồi nó được đốt lại trời biết nhưng mà theo truyền thuyết là 2.500 năm qua nó vẫn cháy không ngừng nó được các thế hệ luân phiên nhau chăm dầu thay tim liên tục để cho nó đừng có tắt cái ngọn lửa đó Đấy. đó là nó nhẹ còn nặng là sao là có những cái tay mà giáo sĩ muốn kiếm chát qua cái tín ngưỡng mà, mà thờ lửa đó họ mới bài ra giống như mấy ông tàu của tôi mà bài ra cái giấy vàng bạc rồi mở cửa mã rồi đó đại khái thì mấy ông giáo sĩ ấn độ hồi xưa muốn cũng bài đó, mà ông kiếm ăn ông bài ra đó là cái như thờ lửa đó. thờ cứ chăm dầu hồi xưa họ còn dùng bơ nữa bơ động vật ấy bơ, bơ để mà, mà nuôi lửa thì cái đó mới là cấp 1 còn mà siêu cấp là phải có cúng bái một cái gì đó cụ thể bởi vì thần lửa thì ngài cũng là một cá thể linh thiêng chứ không phải là trừu tượng mơ hồ không mà đã nó là một cá thể mà vô cùng linh thiêng ngày ngày cũng là nhận cái sự cúng dường chứng chi cái tấm lòng của cái đám ờ, tín đồ không? thế là mới trả mấy bàn mấy bài ra nào là cũng nhẹ nhẹ đó cũng nhẹ nha cũng nhẹ đó là cũng ờ, đường sữa gạo muối mà nặng hơn chút nữa đó là ờ, gà vịt rồi ờ, heo bò còn mà những cái buổi buổi cúng mà là quy mô hoành tráng bậc nhất của các đấng đế vương đó thì gồm có các đồng nam đồng nữ cột người ta ra mới cắt cổ mà lấy cái máu nó rảy vô trong lửa để cúng như ngày bây giờ ngài mà vừa lòng rồi thì đất nước coi như là thái bình thịnh trị rồi nhân dân gọi là an cư lạc nghiệp thái bình âu ca à, tiên triền ác ác ác liệt như vậy mà vua mà muốn bao nhiêu mạng người cũng có vua xưa dữ dằn hơn tổng thống bây giờ nhiều này à, rồi mà em bóng ăn chia là ăn chia chỗ nào ăn chia ví dụ như là mấy ông nhân danh vua mà ông đi gom là làng xã nào cũng có trâu bò heo dê hết thì anh gom ngàn con anh nộp về đó là mớ nó giữ lại mớ à. còn khi bị điều tra nó đó là mấy con thú bệnh mấy con thú bị mắc cúm châu phi gì đó là coi như là mình giữ lại Đấy, ừ. cứ như vậy rồi còn khi mà anh lấy tiền của mấy người ta đó thì anh lại nhà anh bắt con người ta người ta nộp tiền nhà anh thì anh trả lại còn người ta, ta không nộp tiền thì, thì anh bắt để em điểm giết thì ai giết vua giết cái ai không phải vua giết mà là giết trong lễ của vua mấy ông giáo sĩ cũng máu lạnh chọt vô cắt cổ đồng nam đồng nữ nó khổ như vậy thời nào cũng vậy mình phải có cái này chứ còn không nó khổ quý lúc đó, thì bữa nay trong cái trại bài kinh này nói về cái lễ lễ cúng lửa của ông bà la môn này là lễ là lễ lễ, lễ nhẹ loại ờ, lễ nhẹ này là có nghĩa là chỉ có giết ờ, mấy con mấy con ừ, gia súc thôi dạ, mấy con gia súc chứ chưa có chơi tới con người gia súc thôi gia súc đây vì gồm có trâu bò heo dê vậy đó dạ, thì ông là cái người vậy đó ông là cái người rất là mặn mà với cái chuyện đó à, thì ông mới đem cái chuyện đó ừ, ông mới đem cái chuyện đó gọi là ừ, ông mới trình lại đức phật ông, ông trình lại đức phật ông nói, ông nói cho ngài biết rằng ổng là cái người tà lửa ông đang ổng cũng thỉnh thoảng cũng làm những cái, cái, cái tế đàn có nghĩa là những cái buổi cúng đó. tế đàn là những cái buổi cúng cái Pali là Maha danh nhá ừ, danh nhá là cái lễ cúng à, như vậy ông muốn hỏi ý ngài ngài nghĩ gì về cái chuyện đó ngài à, ông hỏi ngài ừ. ông hỏi ngài có nghe người ta khen cái chuyện mà cúng lửa không cả nó ngài có nghe xong rồi ngài, ngài mới nói ông thế này đừng ừ. có hỏi ta có nghe người ta nói gì về mấy cái lễ cúng lửa hỏi như vậy đó thì nhiều lắm chỉ nhìn nhận được câu trả lời của ta là có hay là không thôi nha cái câu hỏi nó quan trọng mà câu hỏi khác nó quan trọng hơn là cúng lửa như thế nào mới có lợi ích cái câu đó mới đúng các vị có nghe kịp không ông hỏi ngài là ngài có nghe gì về cái chuyện cúng lửa hay không ông muốn đi tìm cái sự đồng thuận ừ, của ngài ông muốn nghe cái ý kiến của ngài dạ, mà dĩ nhiên là ý kiến mà hợp với ổng á không nhưng mà ngài là nói thế này đừng có hỏi ta có nghe hay không mà hãy hỏi ta là làm thế nào mà cúng lửa một cách thông minh một cách lợi ích thì cái câu đó nó hay hơn là câu hỏi kia đó. thì nói xong ngài mới giải thích cho ông nghe ngài nói cúng cúng lửa hay là cúng thần linh nào bất cứ cái mục đích đầu tiên và duy nhất ai cũng hiểu đó là <coughs> mong có được cái sự phù hộ ừ, của các đấng thần linh của các các đấng bề trên cũng như các đấng siêu hình ừ. để làm chi để có được những cái điều tốt đẹp trong đời sống mà đẹp đâu không thấy chuyện đầu tiên cứ mỗi một cái lễ cúng như vậy ngoài cái chuyện gọi là uh, hao tốn vô ích vô nghĩa về thời gian tiền bạc công sức không thời gian tiền bạc công sức lại còn là những cái dịp lại còn những cái dịp để cho xảy ra cái cảnh mà máu đổ thịt rơi không tàn sát sinh linh không loài nào cũng tham sống sợ chết mà mình là con người mình vì là mưu cầu ừ, cái hạnh phúc mưu cầu cái điều tốt đẹp cho mình mà mình bất kể cái sinh mạng của cái loài khác ai ai trên đời này ờ, có thể nói rằng trâu bò nó không biết đau heo dê ờ, mà nó không có biết sợ chết ai ai trên đời này có thể nói không có ai cũng biết hết trâu bò heo ngựa con nào cũng biết đạo con nào cũng sợ chết hết ừ, con nào cũng sợ đạo con nào cũng sợ chết vậy mà bây giờ mình nhân danh cái chuyện mà cúng thần để mà mình gọi là uh, tước đoạt cái mạng sống người khác thì cái chuyện đó có nên không ừ, trong những cái buổi lễ đó người ta phải dùng đao dùng kiếm để mà cắt để mà chọc các cái con gia súc lấy máu lấy thịt mà cúng tế thì ngài nói rằng cái cái lưỡi gươm lưỡi kiếm cái những cái món chỉ cái chữ sách thá nghĩa là vũ khí hôm nay ngày bên trong dịch là kiếm nhưng mà thật ra cái chữ sách thá nó có nghĩa là là, là, là, là vũ khí bén nhọn nói chung họ nói chung được gọi là sát tha sát tha sát tha là sư phụ ờ, là đạo sư là ông thầy sát tha còn sát tha đó có là vũ khí ờ, vũ khí hay là cái vật bén nhọn nói chung bén mà dùng để tấn công người khác cũng gọi là vũ khí mà nhọn dùng để tấn công người khác cũng gọi là vũ khí nói chung thì người đó là trong mỗi buổi lễ như vậy nhìn thấy ai cũng cầm những cái vật bén nhọn để hành hạ chúng sinh ai cũng thấy đó là những cái món đồ dùng Ừ, cần thiết cho cái buổi cái, cái nghi thức tôn giáo nhưng mà ngài nói rằng đó, cái mấy cái món vũ khí đó nếu mà đem phân tích ra nó chính là cái vũ khí thân vũ khí khẩu và vũ khí ý nghe nói rằng khi mà mình sống bằng cái tâm bất thiện đó, thì lúc đó là chính mình ngay lúc đó mình đang dùng ba cái thứ vũ khí ừ, tham sân si ừ, qua ba cái ngã gọi là Ờ, thân khẩu ý để mà chi để mà tàn hại chúng sinh khác khi mà chúng bất cứ khi nào mà chúng ta là dùng thân dùng khẩu dùng ý của mình để mà làm khổ chúng sinh khác có nghĩa là lúc chúng ta đang sử dụng vũ khí nha thì người nói rằng cúng bái cái gì chưa thấy mà chỉ chuyện đầu tiên là thấy dùng vũ khí bén nhọn để hại cái loài khác thì thử hỏi là tế đàn như vậy nó có đáng hay không có đáng được tổ chức hay không và những người và liệu những người có trí trên đời này đó, những người có trí tuệ những bậc hiền nhân họ sẽ nói gì về một cái lễ cúng mà nó bất nhân nó giả man nó mọi rợ nó vô nhân nó phi nhân tính như vậy này ừ. đây ngày đó ngày dạy như vậy đó ngày nói là là ừ, cái cái chuyện đó, đó cái chuyện đó là cái chuyện mà gọi là phản tác dụng muốn được vui mà làm toàn là cái chuyện gieo khổ khổ cho mình và khổ cho người đó là một hành động xuẩn động ừ. thiếu trí phản tác dụng tự hại mình hại người tự lấy đá ghè cái chân mà không biết nha ừ. rồi thì ngày ở đây ngày mới nói này ngày mới dạy thêm ngày mới nói cái lửa cái cái lửa mà mà các ừ, người mà dùng để mà cúng thần lửa đó không các người chỉ có nói là cúng thần lửa nhưng các người bản thân cái lửa mà các người cúng nó là vật vô tri nó không đáng để thờ lại đó là điều thứ nhất cô cô giọt mưa hay là biết này có mô hình hộ bóng cô giọt mưa ghi dịp cái lửa mà người ta thờ lại nó là vật vô tri nó có gì đáng để mình phải quỳ lại nó hết mà trong khi đó mình cúng tế nó lại bằng ba cái thứ lửa khác đó là lửa thân lửa khẩu lửa ý hoặc là à, lửa tham lửa sân lửa si lấy mấy thứ lửa này để đi thờ cúng một thứ lửa vô ích thì có nên không không tôi nhắc lại cái ngọn lửa mà người ta thờ lại đó là cái thứ vô tri nó không đáng để mình lại nó hết nó phải là thần thánh gì hết mà vì thờ lại nó mà mình phải dùng những ngọn thứ lửa độc hại là lửa tham lửa sân lửa si và cuối cùng là đúc kết ở trong cái giáo pháp của thánh nhân á không trong cái giáo pháp thánh nhân trong cái quan niệm điểm trong cái lập trường trong cái nhận xét trong cái nhận thức của thánh nhân thì cái lửa phải được hiểu theo nghĩa khác đó là lửa lửa gì lửa cha mẹ à, lửa cha mẹ à, lửa gia đình à, và lửa thánh hiền à, lửa thánh hiền đó là ngài nói là nếu mà muốn thờ lại đó thì đó là ba cái thứ lửa mà mình phải thờ lại à, bởi vì cái ngọn lửa mà mình nấu cơm đó ngọn lửa mà mình à, đốt đèn đó lửa lửa thứ vô tri mình lại nó một ngàn kiếp nó cũng được gì nhưng mà ba thứ lửa sau đây nè là nếu mà mình có cái lòng mà mình thờ lại không thì công đức vô vô lượng cái lửa thứ nhất là cái gì đó là lửa cha mẹ uhm, thì nãy tôi có giải thích rồi bởi nãy nhiều người đông rung tưởng là tôi tôi giảng là lạc đề đó tại sao tôi đi một vòng nào là chu kỳ của thế giới tùm lum để cho vẽ ra cho các vị một bức tranh để các vị biết tôi mới kiếm cái chỗ tôi nhét cái đề tài vô cho các vị thấy nhớ không đó là thói quen của tôi thì tôi nói cái gì tôi phải cho người ta một cái toàn cảnh à, tôi cho người ta một cái định hướng người ta biết thứ nhất là toàn cảnh cái điều người ta muốn biết nó nằm ở đâu trong cái trời đất này và tại sao tôi phải nghe như vậy tôi nghe được điều đó tôi biết điều đó để tôi được cái gì nha thì ở đây bên ngày mới nói cái này tại sao ba cái thứ lửa này được nhắc tới ở đây thứ nhất dầu không có Phật pháp thì thời nào cũng như thời nào con cái à, phải biết kính lễ hiếu thảo với cha mẹ đó là cái con đường sanh thiên đã đành mà đồng thời đó cũng là một trong những cái diền mối quan trọng của xã hội nha đời xưa đó cái thời phong kiến cái thời mà gọi, gọi là phong hầu kiến địa đó cái thời mà coi như còn thi cử khoa bản đó không bản vàng đề tên cái thời đó thời vua chúa tàu và việt anh giỏi bằng trời mà chỉ cần mà triều đình mà điều tra ờ, làng xã địa phương anh là đứa con bất hiếu đó, là coi như ao họ không có xài họ không không có xài đứa con bất hiếu nhớ nha và nếu mà anh bị thiếu điểm chút đỉnh mà làng xã nó chứng minh được anh là đứa con chí hiếu thì người ta cũng vớt điểm cho anh à, anh được cộng thêm điểm giống như là gia đình mà, chính sách à, gia đình có công cách mạng nhân thân tốt gì đó à, thời đó thì họ không có khái niệm là có công đất nước có công cách mạng là gì nhưng mà họ kể là người có nhân thân tốt này thời xưa đó bởi vì sao vì người xưa họ lý luận thế này đứa con mà có hiếu căn bản nó là cái đứa xài được bởi vì đứa đó là cái đứa nó sống có cội có nguồn nó có lòng tri ân à, cái người mà không có lòng tri ân là sẽ được mà tri ân ngay ở đời này ai tốt với mình mình phải tri ân hết nhưng mà cái hai cái người mà tốt nhất mà mình không tri ân được thì coi như mình là đồ vứt đi đó là cha và mẹ hai người là người tốt nhất với mình mà mình không có nhớ ơn họ là coi như mình vứt đi nha à, cho nên người xưa đó họ cho rằng đứa con mà có hiếu đó là tối thiểu tối thiểu cũng là có được cái đạo đức rồi đó à, và đó là nói trên mặt à, sự à, trên đó trên sự đó nói trên sự đó. chuyện gì cũng nói trên hàm mặt lý và sự nói trên sự thì hễ mà nó có hiếu thì có nghĩa là người nó còn có chỗ để ký tên còn có chỗ sẽ được đó là nói trên sự còn nói trên lý nếu mà nó có hiếu á mà lỡ nó có chuyện gì á mình về mình có thể nhờ bố mẹ nó thương lượng với nó các vị nghe kịp không có nghe mình nắm nó được thêm một cái cán nữa cái con người mà không có cái cán để người ta nắm người ta sợ lắm không các vị muốn cho tôi mượn tiền các vị phải nắm được cái cán của tôi chứ các vị phải phải, phải bảo đảm được tôi có khả năng chi trả chứ chứ còn các vị là, là gả con gái cho tôi cho tôi mượn tiền mà các vị không có nắm được cán làm sao có vị dám nha đấy cho nên đó là về lịch sử thì người ta cứ lý luận đơn giản về sự là nể nó có hiếu thì tối thiểu nó cũng là cái đứa tri ân mà đứa có lòng tri ân thì có lẽ là cái cái cái nhân cách của nó không đến nỗi tệ đó đó nói về sự còn nói về lý chỉ cần nó có hiếu thì có nghĩa rằng đó, cha mẹ nó hoặc những người đại diện như cha mẹ nó có thể nói chuyện với nó khi mà cần thương lượng với nó xã hội cuộc đời mà cần thương lượng với nó mà khi không trực tiếp được thì người ta có thể thông qua những người đại diện được không ít ra nó cũng có cái cơ sở đó đó, đó nói về lý Đấy. cho nên cái cái cái cái, cái hiếu thảo đó, đó là một cái chuyện mà nó rất là quan trọng ở trong xã hội xưa mà ngay cả trong kinh Phật à, nãy nói theo theo bên à, đời thì nói theo đạo dầu thời kỳ không có thánh nhân ra đời mà anh có hiếu đó, thì anh vẫn có khả năng sinh thi nhớ nha ừ, vì sao vậy nó có hai cái dầu ở đây cái dầu thứ nhất là dầu không có thánh nhân đảm bảo mà chỉ cần mình gọi là có cái cái cái à, cái, cái à, lòng hiếu thảo cũng sinh thi cái dầu thứ hai là gì giàu cha mẹ mình có tệ bằng trời đi nữa thì 90 phần trăm các bậc cha mẹ trong đời đều có lòng thương con con cái hết 90 phần trăm nha có hai ba cái giàu như vậy cho nên là hệ mà hiếu kính cha mẹ là thấy khỏe mà có nghĩa là mình biết sử dụng thông minh cái ngọn lửa đó ngọn lửa cha mẹ còn nếu mà mình quờ quạng mình ẩu xị mà mình bất kính mình bất hiếu à, đối với cha mẹ thì cái đường đó là đường xa đọa thánh nhân mình xúc phạm thánh nhân bị cái gì chưa biết tụi mình có thấy thánh nhân đâu nhưng mà cha mẹ là họ thương mình bằng trời mà bây giờ một đứa con mình nó coi như nó làm cho cha mẹ buồn thì coi như chết nha à, cho nên là đây là đức phật gọi cha mẹ là lửa nãy giờ thích rồi rồi cái lửa thứ hai là cái lửa chi gia đình nãy tôi đã nói rồi nó là gia đình có nghĩa là à, nghĩa là viền mối gia đạo trong một gia đình mà mình không giữ nổi nha ừ. ờ, mình có những cái hành xử bất kính bất xứng lẫn nhau thì sớm muộn gì cũng là tan nhà nát cửa đây lý do đây là lý do vì đâu còn dạy gia đạo cũng là lửa rồi thứ ba là lửa thánh hiền à, ngày nói rõ lửa thánh hiền là những cái bậc hiền thánh ở đời chính họ đó chính các bậc thánh hiền đó là ánh sáng của thế giới không tôi không biết cái cái, cái mức mà, mà là khả kính dễ thương của ông lão tử trang tử tới đâu tôi không có biết tôi không có biết cái mức khả kính dễ thương của ông Gandhi tới đâu của bà Teresa tới đâu tôi không có biết nha tôi không biết tôi không dám nói họ là thánh là phạm tôi không biết tôi chỉ có thể nói rằng chính nhờ những cái mai họ là chỉ là hiền nhân thôi chứ chưa phải là thánh nhân nha tôi nghĩ là họ mới là hiền nhân mà các vị thấy thế giới này được họ dắt dẫn như thế nào các vị trong rơm hỏi thiệt đừng có giận đừng có buồn đừng có tuổi đừng nổi điên chửi ảo nha tôi hỏi với trong rơm này các vị có bao giờ dành thời giờ mà đọc mấy cái danh ngôn thế giới chưa mấy cái danh ngôn quốc tế chưa các vị mà đọc mấy cuốn danh ngôn mà dày thế này nè danh ngôn là một cái loại sách mà coi như tôi đọc bao nhiêu cũng không ngán hết trơn nha à, bao nhiêu cũng không ngán đọc nó đã lắm đọc danh ngôn nó đã lắm đâu cái nước đã đọc sách danh ngôn quý vị mới thấy rằng là ông Dostoevsky ông đã nói đúng ông nói chính cái đẹp tôi nói chậm cho nên nói nói nhanh quý vị nghe không rõ cái chứ không phải là gái nha chính cái đẹp để cứu rỗi thế giới cái đẹp ở đây là gì cái đẹp trong nghệ thuật mỹ thuật và cái đẹp ở trong tâm linh tinh thần tư tưởng của nhân loại nha chính cái đẹp để cứu chuộc thế giới ừ và ai ai là người cung cấp những cái đẹp đó chính là những bậc hiền nhân tôi chưa có động tới thánh nhân nha mới có hiền nhân à, chính họ đã cứu chuộc thế giới à, họ có những cái suy nghĩ đã làm cho bao nhiêu cuộc đời được cứu rỗi bản thân họ không phải là giáo chủ bản thân họ không phải là thánh thần à, mà chỉ vì những câu nói thôi chỉ với những câu nói của họ thôi đấy họ đã cứu rỗi bao nhiêu cái mảnh đời ừ, có biết bao nhiêu người từ cái bóng tối bước ra ánh sáng từ sình lầy mình đứng lên bước vào con đường cái quan thênh thang đi về sẽ phía ánh mặt trời nhờ đâu nhờ những câu nói thông minh của các bậc hiền nhân trong đời những hiền nhân ấy gồm có hai hạng một là những hiền nhân à, mà có cái đời sống của nhân cách hiền nhân rồi có cái loại hiền nhân thứ hai là bình thường là họ cũng tào lao nhưng mà họ có những suy nghĩ minh triết thản hoặc đôi khi à, đủ để có những đóng góp đẹp vào cái vườn hoa tâm linh tinh thần của thế giới thì họ cũng được gọi là một kiểu hiện nhân đột xuất nha ừ. gọi là temporary wise man một kiểu hiện nhân đột xuất ừ, tạm thời đó là tôi mới nói hiền nhân tôi chưa nói đến thánh nhân còn thánh nhân là cái người mà tự gọi là điều phục kiểm soát được bản thân không không còn thích những cái ngọt không còn bất mãn những cái đắng không? họ đó, trước họ trước mà họ mình chỉ có một cái cúi đầu đủ sinh thiên một câu chào đủ sinh thiên nói gì là một muỗng cháo một chén cơm một củ sa khoai một củ sắn do đó họ chính là lửa ở đây ở lửa nói thì ở cái nghĩa là tích cực còn ở nghĩa tiêu cực là ở những đối tượng khả kính ấy mà ta buông lời bất kính xúc xỉm phạm thượng bán bộ thì cái tội đó tày đình tày liếc tày trời nha uhm. cho nên là bữa nay là mình học liên tục hai bài kinh về lửa thì cả ông bà la môn mà cũng cũng lửa tào lao sau khi mà ông nghe được cái phật nói về lửa thì ông lập tức ừ, phát nguyện trước mặt thế tôn trở thành là một người cư sĩ nhớ nha Uhm. nãy giờ tôi dành thời gian hơi hơi nhiều tôi nói về cái hiền nhân chỉ hiền nhân trong xã hội là mình thấy họ đã đáng kính dường nào nói chi là những bậc thánh nhân thỉnh thoảng mới xuất hiện trong cái trời đất bao la này, này. Ừ. chúng ta có thời gian để chúng ta suy tư chúng ta nghiền ngẫm về mấy bài kinh này chắc chắn chúng ta sẽ có những thay đổi lớn và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần thế giới này nó chính là những gì mà ta nhìn thấy ta nhận thức của cái não trạng của mình dựa trên cái nền tảng mà ta đã xây dựng từ kiếp trước lẫn kiếp hiện tại thông qua cái môi trường sinh trưởng giáo dục kịp chưa ừ. à, và Phật giáo lại cung cấp cho ta à, cái tư liệu tài liệu thông tin nền tảng để mà chúng ta có một cái nhận thức khác về thế giới qua một cái chiều kích khác qua một cái tầm cao khác qua một cái vị thế một cái góc độ một cái góc nhìn khác đẹp chứ đẹp chứ và cái điều đặc biệt của Phật giáo là Đức Phật ngày đại kỵ cái nhìn phiến diện cái nhìn một chiều cái nhìn mà coi như là lệch lạc cái nhìn mà ngày gọi là biên kiến nhìn có một phía mà Đức Phật ngày dạy mình đó là nhìn cái gì nhìn ờ, trên xuống trên nhìn xuống ở dưới nhìn lên ở trong nhìn ra ở ngoài nhìn vào trên xuống dưới lên trong ra ngoài vào đó, đó là một cái nhìn của người tu Phật học Phật tin Phật và hiểu Phật ví dạ. dụ như ngài có thể nói cho mình về con đường sanh thiên ngài nói rành rẽ ngài nói cho mình cái cách xây dựng một đời sống cư sĩ an lành ở nhiều nghĩa không chứ đừng có nói là ngài chỉ biết giải đạo giải thoát sai ngày dạy cho mình là một người chồng tốt một người vợ tốt một đứa con tốt một người cha một người mẹ tốt một người bạn tốt một người thầy tốt một người trò tốt một công dân tốt một con người tốt một thành viên tốt Đấy. À, ngài dạy cho mình đầy đủ hết nhưng mà cuối cùng lúc đó ngài vẫn dạy rằng chỉ còn dính ở trong cái tốt cái xấu là còn sanh tử mà hãy còn sanh tử thì còn khổ cho nên tốt hơn hết thì cái xấu không nên có là đã đành mà cả cái tốt cũng dẹp luôn mà dẹp bằng cách nào cái cái xấu mình dẹp nó bằng cái tốt còn cái tốt mình dẹp nó bằng cách nào dẹp bằng cách là chán nó luôn dẹp bằng cách là chán nó luôn không còn nói đâm nè ta dẹp cái cái ác á, bằng cách là mình chán sợ nó thì qua tới cái tốt chúng ta cũng phải dẹp nó bằng sự chán sợ nhưng mà cái sự chán sợ cái tốt là phải là cái sự chán sợ bằng cách nhận thức chính chắn chứ không phải chán sợ bằng cách là mình không muốn sống thiện nữa để mình trở về với cái sống ác đó thì là, là không đúng nha không đúng cái chán ác là phải dành cho người yêu cái thiện nhưng mà cái chán thiện nó không phải là dành cho cái người yêu ác mà cái chán ác dành cho người yêu thiện nó dành nhưng mà cái chán thiện đó nó chỉ dành cho cái người không còn muốn sanh tử nữa chứ đừng có nghe vậy là cứ lật ngược lại à, yêu thiện nên chán ngát rồi, rồi muốn chán thiện phải yêu lại cái ác thì là sai mà nó đi từng bước bước một chán cái ác là vì mình yêu cái thiện bước thứ hai chán cả cái thiện là bởi vì mình không muốn hiện hữu nữa cho nên à, chúng ta có một câu chữ hán rất là quan trọng thiện diệt lãng vi hà huống ác phú phi sở nguyện khởi ưu bằng cái việc thiện mà còn làm biến làm thì nói gì là cái việc ác thiện diệt lãng vi hà huống ác hà hú há chỉ diệt cái đây là viết bằng chữ c nha diệt là củng á, à, chứ phải diệt t nha nói cho mấy người mà mà, mà dở chánh tả mà muốn chép lại nó chép thằng bậy thằng bạ rồi, rồi, chúng nó đè tôi nó chửi nó cũng khổ lắm không bị chép rồi, rồi, rồi, rồi ai được cái gì tôi không biết với tôi rồi bị chửi suốt mà tôi cách mạng nha ừ, thiện diệt lãng vi hại hữu ác việc thiện làm biến làm mình nói gì chuyện ác mà phú bi phú phi sở nguyện khởi ưu bằng khi mà cái cái cái cái giàu mình không có ham á, thì cái nghèo nó không có phải là cái chuyện để cho mình phải phải lo Đấy không khi giàu nó không phải là cái để mình ham thì nghèo nó không phải là cái để mình lo tại sao mình lo cái nghèo là bởi vì mình ham giàu mà tại sao mình ham giàu là bởi vì mình lo lo cái nghèo Đấy không khi mà anh sợ cái nghèo anh mới ham giàu mà khi anh mà, mà anh ham giàu là vì anh sợ cái nghèo nó ăn nhiều quá nó mới mập và nó càng mập nó càng thích ăn mà nó càng thích ăn thì nó lại càng mập mà nó càng mập thì nó càng thích ăn okay. à phải nhớ cái đó chứ còn mà mà mà mà, mà, mà nhớ mà xí và tú xí đú là là chết tôi nghe rồi giờ mình tới kênh nào đây bây giờ thời gian ít quá đi mà thi giảng kinh nữa thì nó có đủ hay không không đủ rồi không đủ cái bằng kinh kinh ờ, uh, tiếp theo hay quá bài kinh ờ, về bảy cái tưởng hay lắm mà bây giờ mà còn có 15 phút giảng rất là ổn làm sao mà tôi đâu có chết sớm đâu không tôi, tôi đi đi tranh thủ tranh thủ uh, trong thời gian ngắn nhất như có thể ừ, để quay về với bà con cứ như bảy cái bậc tưởng là tưởng bất tịnh nè tưởng chết tưởng nhàm chán với các món ăn mình đọc qua nó khô quẹo hòa à, nó không có cái gì để mình học hết nhưng mà thật ra nó vô cùng thiết thân cần thiết và nó thú vị lắm mấy cái đề tài mấy cái đề tài mà thiền tập này rất là thú vị rất là thú vị Đấy. nó là những những đề mục thiền tập đó quý vị rất là thú vị rất là thú vị mà rất tiếc là khi mình chỉ liếc qua mà đành cộng với cái cái mà mình không có tham khảo đó mình chỉ nhìn nó hơi ngán ngán trời ơi sao mà kinh phật thì nhìn cho nó nản quá nhưng mà không phải đâu quý vị nha đây là những đề tài thiền tập rất là đẹp rất là tốt rất là cần thiết về thông qua bảy cái đề tài thiền tập này ừ, quý vị là coi như có được đời một đời sống an lạc hiện tiện sống mà an lạc chết trong thanh thản nếu đủ duyên chứng thánh bảy cái đó đó sống nó giúp chúng vị sống an lạc chết thanh thản đủ duyên chứng thánh thiếu duyên thì cũng là để lại một cái chủng tử cho đời sau kiếp khác Ừ, nghe phật hiểu liền nghe pháp hiểu liền đọc kinh hiểu liền Đấy. có những người cái phật pháp đến với họ nó dễ ẹt như người ta nháy mắt còn có người nó đi vô chùa mấy chục năm mà học Phật pháp trầy trật mà nghe nó tới học rồi nó nổi da gà nói gì nó hành biết gì mà nó hành không mà nghe nó tới học thì nó ngáp lên ngáp xuống còn có nhiều người nó mình tiếp xúc với họ rồi mình thấy mình lo giùm họ họ không có một cái le lối ánh sáng nào để hy vọng là có thể đi xa được trong cái giáo pháp này đi xa còn không nổi nói gì là lên cao mà lên cao không nổi thì lấy cái gì mà đi ra đi đi xa không có nè đi xa về phía trước không nổi lên cao càng khó mà đi ra ngoài cái tử sinh càng khó vạn phật nha ừ. cho nên cái quan trọng nhất là ngày hôm qua mình có học rồi cái khó trong giáo pháp này là gì bảy cái điều thù diệu bảy điều bảy cái điều đặc biệt đó. tức là yêu được cái việc học giáo lý yêu được thiết tha được với cái việc nghiền ngẫm giáo lý yêu được với cái chuyện buông bỏ mọi thứ để sống trong giáo lý yêu được cái chuyện hành trì giáo lý và cuối cùng là thiết tha được cái cứu cánh giải thoát buông hết mọi sự vũ áo để mà đi Ok, chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành. Hẹn gặp lại nhau trong bài giảng tiếp nha. Ok, bye.